sư tích ca mâu ni nam mô phật bổn sư thích ca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 à, quá trình tu học một ngày bát quan trai giới. À, chiều nay trong chương trình giảng Pháp, để quý Thầy vẫn tiếp tục chia sẻ với quý Phật tử Bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. À, bộ Kinh này thì Thầy sẽ giảng hàng tháng trong các ngày mùng 8, 14, 30. Ngày 14 và 30 thì à, các à, đạo tràng ở xa không có về chùa được thì Thầy đề nghị các trường đạo tràng sẽ À, mở trên mạng á, trên mạng à, YouTube hoặc, là trên à, trang Facebook của chùa cho các Phật tử trong đạo tràng được nghe để theo dõi cái bộ kinh cho nó được trọn vẹn. vì cái bộ kinh này nó cũng có tính chất liên tục từ cái chỗ mà đơn giản đến cái chỗ khó hơn. Thế cho nên Thầy đề nghị các trường đạo tràng mà không về học được vào ngày 14, 30 nhé, thì chúng ta sẽ mở trên YouTube á, mở trên trang Facebook Chùa Ba Vàng để chúng ta xem, cho các Phật tử cùng được xem. À, buổi hôm trước chúng ta đã học đến bài 148, 49, Đó. bài 149, 150, hai bài đấy đi liền với nhau. Cái nội dung của bài hôm trước là thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng? Thì qua cái bài này chúng ta thấy một bậc thánh nhân, một vị chứng quả A-la-hán thì các ngài đã làm chủ được tâm, nghe không? làm chủ được tâm đã thoát tất cả các cái khổ não, phiền não. Nhưng về phần thân thì chúng ta biết rằng thân này nó có cái quy luật của nó, vì thân là tứ đại hợp thành, đất nước, gió, lửa, thì bốn cái đại này hay bốn chất này nó có cái quy luật vận hành của bốn cái đại này đất thì có cái quy luật của nó nước có quy luật của nó và lửa có quy luật của nó gió có quy luật của nó thế cho nên bốn chất này nó có cái quy luật của cái tự nhiên và thì chúng ta không phải là hoàn toàn làm chủ được nó nó phải tuân thủ cái quy luật của nó đất mà cho nước vào thì đất nó sẽ phải giã ra vào lửa mà nung đất thì đất nó phải khô nó phải đanh lại đấy là nguyên tắc à, lửa mà dập à, nước mà dập lửa thì lửa cũng sẽ tắt nếu mà thế của lửa mà yếu đấy là quy luật không phải ai sinh ra như thế mà nó tự nhiên nó như thế đó chúng ta cái đấy thì chúng ta không thắc mắc à. thì cái thân tứ đại chúng ta nó có những quy luật vận hành của nó Ví dụ chúng ta à, để sống là phải hít thở, phải ăn uống và phải bài tiết. Không thể ai cấm chúng ta không bài tiết được. Nghe không? Đó, đây cũng là quy luật. Một vị thánh nhân thì cũng, cũng phải thọ thực và cũng phải bài tiết bình thường. Chúng ta phải hiểu như vậy nhé. Thế thì nhưng đối với một vị thánh như A La Hán chẳng hạn thì các ngài đã làm chủ được phần tâm, hoàn toàn làm chủ được phần tâm cho nên những các cái khổ của phần thân thì nó không ảnh hưởng đến tâm của các Ngài, không ảnh hưởng. Cho nên các Ngài mới gọi là giải thoát là như vậy, giải thoát. Còn chúng ta thì chưa làm chủ được phần tâm và, và thân thì lại còn càng chưa làm chủ được. Cho nên khi chúng ta gặp khổ thì cả thân và tâm đều khổ não, đều khổ não. Đấy. Cho nên phàm phu chúng ta thì gọi là là tâm theo thân, nghe không? Tâm theo thân thân nó làm sao là tâm chúng ta bị ảnh hưởng ngay còn các bậc thánh ấy, thì thân nó theo tâm nghe không thân nó không, không chi phối được tâm các ngài ừ, tâm các ngài chi phối được phần nhiều là thân đấy thì qua cái bài này để chúng ta thấy tu tập nó có một cái cấp độ tiến lên hẳn hoi chứ không phải là không mà đó là sự thật chúng ta chỉ thấy trong trần gian này những cái người người tập luyện ấy, tập khí công tập võ chẳng hạn nghe không chúng ta thấy người ta cái thân người ta cũng đã khác chúng ta rất nhiều đấy mấy anh võ sư là anh có thể dùng tay anh ấy, chặt gạch được phải không? chém cây được đó. anh có thể dùng tay anh là như con dao nữa, chặt được cả cây đó. đấy anh có thể chịu đựng được những cái sức chịu đựng rất là là lớn đó thì chúng ta biết là cái đấy là luyện rèn luyện được thì tu luyện cũng thế tu dưỡng và rèn luyện nó cũng sẽ chuyển hóa những cái để chúng ta thấy rõ ràng có sự tu tập là có khác thì qua cái bài này để chúng ta thấy được là giữa thân và tâm nó có cái liên hệ với nhau và cái nào tác động đến cái nào như thế nào là chúng ta biết. Hôm nay chúng ta sang cái bài 151. Bài này có liên quan về giới luật của Phật giáo. Thì kính thưa đại chúng, bài 151 có tựa đề Người đã phạm bất cộng trụ, xin tu lại có đắc được đạo quả hay không? à, người đã phạm bất cộng chủ tức là phạm một cái giới rất là quan trọng thì xin tu lại có đắc được đạo quả hay không đó. thì kính thưa đại chúng chúng ta biết rồi giới luật là một cái giềng mối rất quan trọng của đạo pháp giới luật còn thì đạo pháp còn giới luật mất thì đạo pháp mất à, bất kỳ một tổ chức nào mà lớn như một quốc gia chúng ta cũng thế đều phải có những cái quy định cái nội quy Thế cho nên mới nói là gì quốc hữu gọi là gì quốc pháp gia hữu gia quy nghe không? nước ấy thì phải có pháp của nước luật pháp của nước một đất nước mà không có luật pháp thì đất nước ấy loạn ai muốn làm gì thì làm thì loạn không được cho nên bất kỳ một giai cấp nào khi mà lên thống trị thì đều phải thiết lập gọi là luật ban hành luật như nhà nước chúng ta giờ thì cũng phải ban hành luật à, cái luật ấy như thế nào là do giai cấp thống trị người ta sẽ đặt ra và vâng, người ta đặt ra như ở đất nước ta thì quốc hội là ờ, đại biểu đại diện cho quyền lực của toàn dân ban hành ra pháp luật Đấy, và toàn dân phải thực hiện cái pháp luật này và đất nước có thực hiện pháp luật thì đất nước mới ổn định được mới ổn định đó. thế gia có gia quy nhà mà không có cái quy chế không có cái nội quy quy định thì cái nhà ấy cũng cũng loạn và vợ không ra vợ chồng chẳng ra chồng con không ra con rối loạn không có một cái nề nếp gia phong gì cả thì cái nhà đấy cũng hỏng cho nên các cụ chúng ta ngày xưa rất coi trọng và con nhà gia giáo nề nếp và các cụ nói là muốn gả con thì cũng phải gì lấy vợ thì phải kén tông lấy chồng kén giống là thế đó và tông giống nhà đấy có tốt không có nề nếp không truyền thống gia phong gia đình nhà đấy có tốt không mới gả con cho thế một cái gia đình nhà ấy mà lộn xòng vào lung tung thì không gả các cụ ngày xưa ấy, đấy cũng là rất coi trọng cái nề nếp gia phong à, gia đình không có một cái quy định một cái nề nếp ứng xử thì cũng không tốt đấy một cái gia đình nho nhỏ có bốn năm người năm bảy người thôi cũng phải có quy tắc chồng phải ra chồng vợ phải ra vợ các con phải ra các con bố phải ra bố mẹ ra mẹ wow. chứ không thể lộn xong được à. Thầy nhớ các cụ ngày xưa dạy rất kỹ đấy wow. à. ăn thì phải trông nồi ngồi trông hướng trong bữa cơm là phải ngồi đâu con cái ngồi đâu ai ngồi đầu nồi xới cơm Nghe không? Đấy, rồi phải mời từ đâu từ trên xuống dưới rồi mới đến đến mình mới ăn đấy đều là những cái rất quý không biết bây giờ các gia đình chúng ta thì còn có dạy các con cháu thực hiện những cái đó nữa hay không à, thầy nghĩ là cái này nên duy trì những cái gì của các cụ ngày xưa mà còn hay còn tốt ta vẫn nên duy trì không phải nghĩ bây giờ thời văn minh hiện đại mà ta bỏ hết các cái của các cụ ngày xưa những cái đấy dạy cho con người nó biết tôn ti nề nếp và nó sinh ra con người có kỷ luật rất là quan trọng để thành ra cái phẩm cách của con người sau này. Thì kinh thưa này chúng à, chúng ta biết từ một quốc gia, một gia đình còn phải có kỷ luật, còn có quy định, có nội quy. Thế thì một tập thể, một tăng đoàn như giáo đoàn của Đức Phật của chúng ta thì chắc chắn phải có những cái quy định, những cái nội quy, những cái quy tắc ứng xử ở trong tăng chúng. Thì kính thưa đại chúng là Đức Phật của chúng ta từ khi Ngài đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề, rồi sau đó Ngài đi thuyết giảng giáo lý, thành lập tăng đoàn. Thì tăng đoàn đầu tiên của Đức Phật là năm anh em ông Kiều Trần Như là tăng sĩ đầu tiên đấy phải không? Đấy là giáo đoàn đầu tiên. Sau đó thì Đức Phật và năm vị tỳ kheo này đi du hóa và độ tiếp độ tiếp cho ông gia xá rồi 54 người bạn của ông gia xá nữa thì lúc này là tăng đoàn tăng lên đến 60 vị rồi 60 vị này cũng lại tỏa đi để, để giảng pháp rồi tiếp sau thì lại độ cho 30 vị thanh niên à, đang đi coi như là tìm một cái cô gái cô này cô tức là tối hôm qua vui hát ca hát với cô xong thì ngủ say thế là cô dậy cô ăn cắp hết đồ đạc của các chàng trai này thế là ba chàng trai này cũng toàn con nhà giàu có thôi à, mới đi tìm tìm trong cô gái đâu đến lúc gặp phật thế phật mới nói là đi tìm lại chính mình hơn hay là tìm cái cô gái đó thế làm sao mà các chàng trai này giác ngộ rất nhanh thầy nghĩ chắc là do cái, cái oai lực của phật khiến cho các vị giác ngộ thì các vị bảo để tìm lại chính mình hơn, thưa Ngài. Thế và Đức Phật giảng dạy giáo lý cho và cả 30 thanh niên này cũng phát nguyện Phật xin xuất ra luôn. Đó, thì <laughs> chúng ta thấy họ xuất ra rất nhanh, Đó, rất nhanh. Thế rồi sau đó thì Đức Phật và Tăng đoàn tiếp tục đi du hóa, độ cho ba anh em ông đạo sĩ thờ thần lửa, gọi là ba anh em ông Ca Diếp. Đó, ba anh em này là thờ thần lửa. Ờ, và các ông cũng nghĩ là các ông đã là thánh nhân rồi nhưng đến khi mà gặp đức phật rồi thì mới biết là mình chưa phải là thánh nhân và phật độ cho cả ba anh em ông luôn và ba anh em ông thì có một ngàn đồ đệ cũng phát nguyện đi theo phật luôn đó thế là tăng đoàn từ cái chỗ mới chỉ có năm bảy chục vị tám chín mươi vị giờ nhảy lên một cái là trên một nghìn vị luôn nghe không đó thế rồi sau đó thì là gặp xá lợi phất mục kiều liên độ cho sáng lợi Phất Mục Kiều Liên này kéo theo đồ đệ gần 200 vị nữa. Như vậy tăng đoàn lúc này là rất lớn mạnh, một nghìn hai trăm năm mươi mấy vị vị vị tăng rồi. Đó và từ đó tăng đoàn lớn mạnh, lớn mạnh rất là nhanh. Dưới cái sự mà dẫn dắt của Đức Phật, tăng đoàn phát triển rất nhanh. Uy tín của Phật, đạo lực của Phật, tăng đoàn phát triển rất là lớn mạnh. Thì kính thưa đại chúng, 12 năm đầu tiên á, tăng đoàn của Đức Thế Tôn đa phần là những vị cao đức, thánh nhân vì vào Đức Phật giáo hóa một thời gian là chứng thánh quả hết. Ít nhất cũng là sơ quả, tu đà hoàn, là thánh rồi. Mà đã vào quả thánh thì những cái lỗi lầm của các vị ít lắm, rất ít. Vào bậc thánh A-la-hán thì gần như không còn lỗi lầm đâu. Vì các Ngài là thánh nhân lúc, lúc nào cũng sáng suốt tỉnh giác, không để xảy ra lỗi lầm. Cho nên 12 cái năm đầu này, ấy, tăng đoàn của Đức Phật, cả hàng ngàn những vị tăng như thế, nhưng rất là hòa hợp và thanh tịnh, không có những cái lỗi lầm. Cho nên lúc này gọi là gọi là vô sự tăng. Tăng đoàn lúc này là vô sự tăng, không có vấn đề gì phải giải quyết. Hòa hợp, thanh tịnh, gần như tuyệt đối. Đấy. Thế nhưng mà sang năm thứ 13 thì số lượng tăng chúng phát triển đông lên rất nhiều. Uy tín của Phật lúc ấy là lừng lẫy tất cả, ngoại đạo, rồi rất nhiều thành phần trong xã hội cũng xin được gia nhập tăng đoàn xuất gia. Lúc này bắt đầu phát sinh ra những các cái hữu lậu, nghe bắt đầu có kẻ là tham danh, tham lợi, tham dục ở trong tăng chúng xuất hiện. Và lúc đó Đức Phật bắt đầu chế ra giới luật. Đó, giới luật của Phật là bắt đầu phát sinh từ năm thứ 13. Trước đó thì cũng có tài liệu nói rằng Đức Phật cũng có à, ngăn cấm việc này, việc kia, nhưng nó chưa gọi là giới luật. Nhưng từ năm thứ 13 thì Đức Phật đưa ra định chế rõ ràng luôn và giới luật, quy tắc, à, mình gọi là quy tắc ừ, ứng xử trong tăng lúc ý chính thức được đưa ra. Đấy được đưa ra Đấy, thì thưa đại chúng là những cái những cái ờ, lậu hoặc nó phát sinh lỗi lầm trong tăng chúng phát sinh khi đông quá Thế đại chúng thấy cũng liên hệ giống như đất nước ta cái thời nhà Trần nữa. À, đến khi thời kỳ mà vua Trần Anh Tông nữa, lên làm vua thì một lúc ý là ngài Pháp Loa là thay thế Phật Hoàng Trần Nhân Tông rồi tăng chúng đông lắm như trong sử nói là già nửa dân số là tăng già nửa dân số là tăng thưa đại chúng chứ tăng đông coi như đi đâu không thấy tăng và nó rất nhiều cái tệ bại ở trong tăng đoàn lúc này thì là à, vua trần anh tông là quyết định phải cho thi tuyển lại tăng sàng lọc lại trong tăng chúng những ai mà không đủ phẩm cách và xa đọa là đuổi hết về bắt hoàn tục à, không cho làm tăng sĩ nữa đấy chúng ta thấy đất nước mình đã có những giai đoạn như vậy đấy, dạ, cái giai đoạn đấy là quốc đạo đấy, phật giáo là quốc đạo đấy. Dạ. thì chúng ta biết cái gì cũng thế à, số lượng nó đông lên thì chất lượng nó có phần bị bị ảnh hưởng bị suy giảm cái đó là lẽ chân thật thôi vào cũng giống như là các đảng phái bây giờ cũng thế vào trên thế giới số lượng nó đông lên thì bắt đầu có những các cái cái xấu nó chen vào quy luật của sự phát triển nó là như vậy thôi chúng ta cũng không có gì là, là phiền trách cả nó là đương nhiên thế thì khi mà trong tăng chúng xuất hiện những cái tội lỗi đức phật bắt đầu ban hành giới luật và kinh thưa đại chúng đức phật ban hành giới luật nó có 10 cái điều lợi ích cho, cho tăng đoàn cho phật pháp như trong luật phật có chỉ rõ 10 điều như thế này thứ nhất ấy, là nó nhiếp thủ ư tăng Nhiếp thủ ư tăng nghĩa là khi giới luật được ban hành thì nó giúp cho tăng đoàn được kiện toàn và làm cho tăng chúng được được tốt đẹp, được ổn thỏa. Đấy. Không giống như đại chúng bây giờ chúng ta hôm nay bốn năm nghìn Phật tử về tu học thế này mà không có một cái quy định, không có ai hướng dẫn dẫn dắt, nó rối loạn lên thì chúng ta thấy có, có khiếp không? Nó sẽ như là ong vỡ tổ ngay. Wow. Nhưng mà một cái đạo tràng trang nghiêm thế này là phải có nề nếp, phải có người hướng dẫn, phải có cái quy định. Đó. Thế thì Đức Phật ban hành giới luật, cái điều thứ nhất nó giúp cho tăng chúng được kiện toàn gọi là nhiếp thủ tăng, nhiếp chư tăng vào nề nếp, vào quy tắc. Chùa chúng ta cũng thế, chùa Ba Vàng thế. Thầy ra đây phải phải tiến hành xây dựng thanh quy, tức là cái quy định của chùa và thanh quy của chùa à, để từng bước từng bước hoàn thiện cái, cái hoạt động của tăng chúng cái thứ hai là nó gọi là linh tăng hoan hỷ nghĩa là giúp cho tăng chúng hoan hỷ khi đã có, có luật rồi có quy củ rồi thì mọi người hoan hỷ để thực hiện cái đó chứ còn không có luật thì mỗi người một kiểu là rối loạn là đánh cãi chửi nhau xã hội này cũng thế tôn trọng giới luật đất nước chúng ta gọi là thượng tôn pháp luật mà nước nào thì cũng thế đất nước nào mà lấy, lấy luật lên làm đầu thì đất nước ấy cũng sẽ tốt mới có quy củ được thì cái điều thứ hai là giới luật sẽ giúp cho chư tăng được hoan hỷ để sống trong đời sống tăng đoàn tu hành thứ ba là linh tăng an lạc là giúp cho tăng chúng được an lạc hoan hỷ rồi và an lạc tức là sống bình an sống bình an chứ không mà tăng chúng đông như thế này thì nói mỗi người một ý tự do bừa bãi thì không ai an lạc cả buổi đêm đến giờ ngủ một mình tôi ra tôi tôi hát thì thôi rồi wow tôi lại bật uh, máy lên để mà tôi nghe kinh cả đại chúng đang nằm ngủ mình bật máy tôi nghe kinh bật loa lên đầm mỹ lên mà ý tôi tôi học thì không được rồi wow cho nên nó không đem an lạc cho chúng còn nếu mà ban hành quy định có luật ấy, thì sẽ giúp cho chúng được an lạc gọi là linh tăng an lạc cái thứ tư là linh vị tín giả tín linh vị tín giả tín nghĩa là khi có giới luật và nhờ thực hành giới luật thì sẽ giúp cho những ai chưa có lòng tin với Phật Pháp, với Tam Bảo, xỉ thẹn phát sinh lòng tin với Tam Bảo. Đó, Thầy cũng nghĩ rằng à, tại sao à, Phật tử Chùa Ba Vàng chúng ta đông đảo được như thế này, trong đó có một phần chư Tăng thực hành À, sư ông Bảo Tiến có bạch Thầy là rất nhiều Phật tử phải ngồi ở các à, nơi thì Thầy đề nghị à, bà ban chức à, sự có sắp xếp ghế nhé. Các Phật tử ngồi vào ghế trang nghiêm để cùng nghe Pháp. À, ban âm thanh có mở loa toàn chùa đó, tại vì hôm nay rất là đông cho nên ở phía ngoài nhiều Phật tử ngồi hành lang, ngồi gốc cây các thứ rất nhiều. Thì Thầy đề nghị các Phật tử cũng ngồi trang nghiêm để nghe Pháp được lợi lạc đó thế thì nhờ thực hiện giới luật trang nghiêm thì khiến cho những ai người ta chưa có lòng tin với tam bảo với phật pháp tự nhiên người ta khởi lòng tin đó ví dụ bây giờ thầy nói một phật tử nào đến chùa ba vàng mà gặp một sư thầy một sư cô chùa mình lôi thôi bừa bãi phải không à, thì tự nhiên mất lòng tin ngay ôi rồi không biết chùa vàng thế nào chứ sư thế này thì thôi mất lòng tin không muốn đến chùa nữa đó thế nhưng mà gặp các thầy cô trang nghiêm wow có giới hạnh tự nhiên mình tin kính thêm lên chưa tin khởi lòng tin Đấy. Đấy. trước thầy cũng có nghe câu chuyện hồi xuân nữa có mấy ờ, vị khách họ đến họ thấy các sư thì họ cũng hoan hỉ họ mang tiền họ biếu các thầy các cô nhà mình trực ở các ban các thầy cô cũng nói rõ là thưa với lại quý khách là, là sư không có cầm tiền chùa đã lo cho đầy đủ hết rồi Đấy. cho nên sư không nhận các cô các chú có lòng thì mang lên tam bảo cúng dường vào và tam bảo vào hồng công đức á thế và chính các cô chú lên bạch đại thầy mà chúng con thấy rất là quý trọng mà chúng con chúng con đưa thế nào mà sư sư thầy cũng không cầm chúng con rất là rất là kính trọng lên bạch thầy ở phòng khách đấy đó thế nếu mà sư thầy sư cô mà tham tiền vào phật tử đưa cho cái là mắt trước mắt sau nhìn đút túi thì các phật tử thấy sao cái hành vi như thế thì các phật tử sẽ có còn kính trọng nữa, nữa không mất lòng tin luôn ôi rồi sư này tham tiền nghe không đó là sự thật đấy cho nên cái điều này ấy, đức phật biết là chế cái luật giới luật để gì ở đây là giúp gì giúp cho những người chưa có lòng tin với tam bảo sẽ tăng trưởng lòng tin và vâng, lòng tin phát sinh ra lòng tin với tam bảo do nhờ cái sự tinh nghiêm giới luật của của tăng chúng Đó. thứ năm là dĩ tín giả linh tăng trưởng nghiêm túc thực hành giới luật ban hành giới luật thì người mà đã có lòng tin rồi lại càng tăng trưởng lòng tin hơn Đó. chúng ta đến với ai cũng thế đến với một con người mà thấy con người ấy nghiêm túc đứng đắn thì mình tin tưởng người ta và qua quá trình mà thấy người ta lại rất nghiêm túc đứng đắn thì mình càng tin tưởng đó là sự thật đấy là sự thật cho nên cái điều này là cái điều rất quan trọng phật pháp hưng thịnh chính là do giới luật này nếu phật không ban hành giới luật thì phật pháp chưa chắc đã hưng thịnh được và sẽ suy đổi thứ sáu ấy là nan điều giả, linh điều thuận. Nhờ có giới luật thì sẽ giúp cho những cái người khó điều phục sẽ dần dần được điều phục là căn cứ vào giới luật. Tất cả thực hành giới luật thì những người mà ngang bướng, ương ngạnh khi mà cả đại chúng người ta đều tuân thủ giới luật thì mình cũng phải vào nề nếp. Ở đây Thầy nói tại sao các quý Phật tử thấy các cháu học sinh khóa sinh của chúng ta mùa hè đấy ở nhà bố mẹ bảo không nghe nghe không cãi bố cãi mẹ cãi cô cãi bác rất ương bướng nhưng mà cả ngàn cháu lên chùa tự nhiên phải vào nề nếp à, mà các thầy nói là dễ nghe là vì tất cả các bạn lên đây đều phải vào giới luật hết vào nghiêm khắc hết vào quy củ tự nhiên một mình không thể chống lại được cả ngàn con người được tự nhiên phải vào nề nếp đó là cái rất hay nha yeah cho nên một tuần khóa tu mùa hè chúng mình các cháu thay đổi nhiều là thế đấy phải vào nề nếp sáng mấy giờ phải dậy dậy phải xuống thể dục thể dục xong đến giờ ăn cơm ăn cơm ăn cơm xong là vào giờ học rèn luyện là rèn luyện giờ rất nghiêm khắc vì cả một đại chúng như vậy cho nên mình ngang cũng không được cũng phải vào đó là cái gọi là nan điều giả thì linh điều thuận những ai khó dạy thì cũng sẽ được sẽ được điều điều phục đó Thứ bảy là tàm quý giả đắc an lạc. Nhờ có giới luật cho nên những ai tu hành mà người ấy có tâm tàm quý thì người ấy được an lạc. Cái người biết hổ thẹn đấy họ sẽ được an lạc. và vâng, thế còn nếu một cái hội chúng mà bừa bãi không có quy củ gì cả thì những cái người biết tàm quý đấy họ sẽ bất an vì chẳng hiểu thế nào cả. Mình thì rất nghiêm túc nhưng mà mấy cái vị kia lôi thôi bừa bãi mà mấy cái vị lôi thôi bừa bãi có khi lại được mọi người ủng hộ nữa vì nó không có luật lệ gì cả. Phải không? Vâng, ta vào một cái thế giới mà toàn giang hồ không có luật lệ gì cả, ta rất sợ, rất là bất an vì nó sẵn sàng có thể xử mình lúc nào cũng được. Vâng, thế còn đây có luật, có lệ nói, vì tôn trọng luật lệ thì cũng thế. Những ai có tâm tàm quý hổ thẹn, nhờ có giới luật họ được, được an lạc, an vui mà tu hành. Thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu, thứ chín là đoạn vị la hữu lậu nhờ có giới luật của phật mà chúng ta đoạn trừ được cái hiện tại đời này những cái ô nhiễm trong tâm chúng ta và nó cũng đoạn trừ trong tương lai nó đoạn những cái mầm mống hiếu lậu trong tương lai hay như vậy đấy thưa đại chúng và thứ mười là linh chính pháp cửu trụ tức là giúp cho chính pháp của phật được lâu dài đấy sở dĩ phật pháp còn đến bây giờ phải không gần hai, hơn 2.000 hơn 2.000 năm rồi mà bây giờ vẫn còn mà vẫn còn có thể hưng thịnh tiếp được là thầy nghĩ là nhờ giới luật đấy và nhờ rất nhiều những vị à, tăng sĩ còn yêu quý giới luật còn tôn kính giới luật và hành trì giới luật cho nên ấy, Phật pháp vẫn còn và có cơ hội để hưng thịnh tiếp tục đó như đấy là 10 cái lợi ích khi Đức Phật ban hành và chế ra giới luật rất là quan trọng đối với chúng ta. kinh thưa đại chúng, ờ, trong ờ, kinh thì rất nhiều các bài kinh ca ngợi về công đức của giới luật. Thực sự hôm nay Thầy nói kỹ thêm về chỗ này là vì liên hệ với thực tế là tăng đoàn chúng ta bây giờ thì số lượng tăng sĩ thì đông, thời này cũng là mạt Pháp đấy, cho nên ý, vật dục thì nó sung mãn cho nên quả thật đấy rất nhiều tăng sĩ sống buông thả ăn chơi trác táng cũng có làm ảnh hưởng đến hình ảnh của, của phật giáo cái chuyện đó trong một thời gian vừa rồi báo chí ờ, giấy báo chí mạng cũng đưa rồi phải tất nhiên ấy, thầy nói là so với tất cả thì cái số lượng đấy chưa phải là tỷ lệ nhiều nhiều là nói là về số cá nhân thôi đó. Thế nhưng mà cái hiện tượng này nó đang, nó đang ảnh hưởng, cũng bị ảnh hưởng. Cho giáo hội, Phật giáo cũng rất quan tâm đến cái đạo đức của tăng sĩ bây giờ. Cho hội nghị của ờ, Ban Tăng sự Trung ương á, mấy năm trước đấy là đã đặt vấn đề này ra. Và cũng chính vì thế mà chùa chúng ta thầy siết chặt cái thanh quy của chùa để cho tăng chúng phải vào nền nếp tu hành. Và quả thật Thầy thấy thế này, cái người xuất gia mà thích tu á, thì họ lại rất thích nghiêm túc Đấy, thế còn cái người không thích tu thì họ mới thích bừa bãi thế còn khi mà có một cái thanh quy nghiêm khắc thì những người nào có trí tu thích tu thì họ lại rất là hoan hỷ, rất thích thực hiện rất thích thực hiện đó thế và giới luật của phật thì đến với cả hàng phật tử chúng ta nữa phật tử tại gia chúng ta còn phải thực hành năm giới tám giới mà giới luật mà phật tử giữ tốt thì cũng giúp cho Phật Pháp được hưng thịnh, được trường tồn. Nhưng Phật tử cũng xem thường giới luật, không hiểu biết giới luật gì cả. Có thể nói là Phật tử Chùa Ba Vàng ta được học về giới luật tương đối kỹ. Qua các cái kỳ tu học đều được nghe, đều được nhắc. Cho nên Phật tử hiểu kỹ và thực hành tương đối tốt, tin kính giới luật của Phật. À, mà nhờ cái công đức trì giới đó, đó cho nên cái phước báu mình cũng tăng trưởng lên. Đấy là lẽ thật thôi công đức trì giới phước báu rất là lớn Ê, kinh đức phật ca ngợi giới luật như thế này mà giới như biển không bờ như báu cầu không chán muốn hộ trì chính pháp và mọi người phải cùng nhau học tập thực hành giới luật giới như biển không có bờ mà như của báu cái loại báu này là cầu không bao giờ chán báu khẩu cầu không chán và và chúng ta muốn hộ trì cho chính pháp được lâu dài thì chúng ta phải cùng nhau học giới luật và thực hành giới luật. Rồi Phật còn nói, giống như cái người què chân ấy, thì không thể đi được, không thể đi được. Người mà tu hành mà phá giới thì không được sinh lên cõi người hoặc cõi trời. Đó. Phá giới, tu hành phá giới, không giữ giới và buông thả thì như vậy đó muốn sinh ở cõi trời hoặc ở cõi người phải giữ tròn giới luật không để cho sai phạm à, trong là trong giới luật là đức phật dạy rất rõ và cái người mà gãy chân mất rồi hai chân gãy cụt hết rồi làm sao đi Đó. cho nên giới luật cũng là chân của chúng ta để chúng ta đi trên con đường giác ngộ giải thoát cái đạo lộ này không có giới luật không đi không đi được cho nên nói là tu bất kỳ một pháp môn nào, một tông phái nào cũng phải đặt giới luật lên hàng đầu. Giới luật lên hàng đầu. Đó. đây Thầy kể câu chuyện hôm, hôm nọ, có một cái vị này, tôi gọi tạm gọi là sư cô. Ừ. Vị này thì được sư phụ cho đi ăn học đàng hoàng, học học viện các thứ về. Thế về thì cô mới thấy là học một cái những điều rất rất hay nhưng vào thực tế cuộc sống cô thấy nó có nhiều cái mặt trái thế thì cô mới nghĩ thế này bây giờ mình phải đi vào mặt trái để mình xem sao mình xem cảm xúc của mình trải nghiệm nó thế nào thế là cô ta bắt đầu về ta quyết định theo cái tư duy lối ấy về học xong về nhà bắt đầu chửi sư phụ mang y mang áo ra đốt luôn mang kinh sách phật đốt luôn <laughs> đấy làm loạn chùa lên rồi cô ta cũng lằng nhằng luôn kể cả chuyện trai gái để xem nó thế nào rất là tệ và cô ta làm loạn hết chùa lên cuối cùng thì thôi rồi mà vẫn là hình tướng của một vị sư một sư ni đó cuối cùng thì sư phụ chịu không nổi nữa giáo hội ở trong tỉnh đấy cũng chịu không nổi nữa cuối cùng phải ra quyết định gọi là trục xuất, tần xuất ra khỏi tăng đoàn. Thế là bắt đầu đi lang thang, đi lang thang, lang thang, đến chỗ nọ, chỗ kia rồi thì làm sao khi mà các sư hỏi ra biết cái gốc tích cho này ai dám nhận. À, bây giờ thì hối hận lắm, hối hận quá rồi. Khi mà tăng đoàn đã quyết định tần suất rồi là không được chỗ nào dung chứa nữa. Quyết định của tăng đoàn rồi. Người này tần suất ra khỏi tăng rồi, không được không được tu trở lại nhất là nữ giới à, đã, đã như thế là không được tu trở lại vĩnh viễn luôn chọn đời không được tu trở lại nữa không được xuất gia trở lại à, tôi cũng ra đây gặp thầy đấy ừ. thầy bảo bây giờ là con đã gieo một cái nhân rất là xấu cho nên giờ cái quả xấu nó phải đến quả ác nó phải đến đó đấy là tà tư duy phật dạy là chính kiến chính tư duy thì mình lại tà tư duy mình đang là một vị tu sĩ đang đầu tròn áo vuông như thế này hình tướng của một vị xuất gia mà đi làm những chuyện bậy bạ thử xem sao thế nào được là người tại gia thì không sao mà chứ mình là người xuất gia thì phải đúng tư cách người xuất gia chứ thế là mình là tạo nhân xấu trái nghịch rồi đấy là gây nhân bây giờ cái quả báo nó đến đây đó đó thầy nói rất rõ lúc ấy cô nhận ra mà rất là hối hận hối hận đó thì thưa đại chúng bây giờ nó lại có những cái chuyện tà tư duy như vậy tà kiến lệch lạc như vậy không hiểu biết gì cả tự mình làm khổ mình mình gây nhân khổ và mình phải chịu cái quả khổ là sự thật sự thật đó. đức phật còn dạy đối với giới luật đấy như người tự soi gương đẹp xấu sinh vui buồn giới luật cũng như thế vẹn hỏng sinh mừng lo Giống như chúng ta đứng trước gương mà soi gương, à, ta đẹp, ta soi gương, ta tự nhiên ta thấy vui, mà ta xấu, ta soi gương thì ta thấy buồn, ta thấy buồn lắm. Cho nên những người xấu xí họ chẳng muốn có gương làm gì cả. Nghe không? Mỗi lần soi gương lại thêm buồn, trồng chất nỗi buồn thêm. Thế chân Phật dạy đó. Thế cái người giới luật cũng thế, mỗi lần mà soi xét lại mình mà thấy giới luật mình nó không được uh, trong sạch, mình làm ô uế giới luật hoen ô giới luật thì mình cũng sinh buồn nghe không đấy là một lẽ rất thật ở thế gian thì vua là lớn nhất các dòng thì biển là to các sao thì trăng là sáng nhất trong tất cả các luật thì giới luật của phật giới kinh của phật là hơn hết Đấy, trong cái bài này tán tán về cái công đức của giới luật vào wow trong các cái dòng thì biển là to ở trên đời này thì ông vua là to nhất nước rồi trong các cái vì tinh tú trên trời sáng nhất thì là trăng sáng hơn tất cả các vì sao còn trong tất cả các cái luật ý, luật nước luật của cái này cái kia thì luật của phật là tôn quý hơn hết nó đầy đủ nó chi tiết cái luật này nó có thể rèn đúc một con người thành một con người hoàn thiện luật phật này là tính tự giác nữa cơ cho nên giới luật thầy nói là khuôn phép luật là khuôn phép mà cái chữ luật nó có nghĩa là khuôn phép thì chúng ta vào khuôn phép đấy là chúng ta sẽ đúc ra con người mình thế nào phật tử tại gia phải vào cái khuôn mà có có gọi là có năm cái có năm cạnh đúc ra một người phật tử có năm cái đức đúng không đấy, chứ tăng đi xuất ra sa di thì vào cái khuôn có 10 cạnh tỳ kheo vào cái khuôn những 250 cạnh nó đúc ra nó rất nhiều hình dáng à, đúc đấy vào khuôn đấy rèn nó phải ra còn không chịu rèn không thì không thành hình được Đó. Thế cho nên ấy, thưa đại chúng giới luật là một trong cái môn học quan trọng đứng đầu của phật giáo trong tam vô lộ học thì giới luật đứng đầu giới định và tuệ phải không nha trong tam vô lộ học thì giới đứng đầu không có một pháp môn nào tu học mà lại xem thường giới luật mà có thể thành tựu được. Vì giới nó là căn bản của đạo đức mà giác ngộ và giải thoát thì lại đặt nền tảng trên cái đạo đức này. Một người mà không có đạo đức không thể nói người ấy đạt được giác ngộ và đạt được giải thoát. Anh đã như thế không thể có. Cái tiến bộ tâm linh của anh không thể có. Đấy là rõ ràng. Cho nên chúng nhớ chúng ta tu học Phật là phải biết trau dồi sửa mình để thẳng để tiến đến con đường tâm linh và phải sửa mình phải thực hành giới luật nhé mới được. Cho nên ấy, trong giáo pháp của Phật thì cực kỳ coi trọng giới luật. Khi Đức Phật trước khi ngài nhập niết bàn, ngài cũng dạy lại cho tăng chúng các ông hãy lấy giới luật làm làm thầy vào Giới luật còn giống như ta còn ở tại thế vậy đó. Nó lấy giới luật làm thầy và nương theo chính pháp của Phật mà tu hành, lấy giới luật làm căn bản rất quan trọng. Cho nên trong cái thời đại bây giờ thì tăng chúng chùa chúng ta cũng như Phật tử chùa chúng ta cũng phải nêu cao tinh thần của giới luật. Chúng ta phải tôn trọng giới luật, thực hành giới luật để giữ cho Phật Pháp nó được sương minh. Nghe không? được lâu dài. Bây giờ chúng ta cùng vào Văn Kinh. Bài này có tựa đề là Người đã phạm bất cộng chủ xin tu lại có đắc được đạo quả không? Bất cộng chủ nghĩa là cái, cái tội bất cộng chủ tức là không ở chung được không được ở chung tăng chúng nữa cái người phạm vào tội này là tội bất cộng chủ. thì thưa đại chúng đối với luật của tỳ kheo tỳ kheo tăng thì có tám cái giới, tám cái tội bất cộng trụ, à có bốn tội bất cộng trụ. Còn tỳ kheo ni thì có tám tội bất cộng trụ, gọi là ba la di. Đây gọi là giới luật ba la di. Thì Thầy nói bốn giới của tỳ kheo tăng đã nhé. Tỳ kheo tăng có bốn giới, một là giới giết người, nghe không? Hai là giới trộm cắp. Nhưng mà trộm cắp mà bị bắt, nhà nước bắt mà bỏ tù, mất quyền công dân đó. À, hay là phải đến tử hình nữa thì đều là phạm vào ba la di rồi Đã. ngày xưa thì đức phật chế là chỉ phạm có năm tiền thôi ăn cắp của người khác năm tiền năm đồng tiền vàng đấy là cũng đã phạm vào cái ba la di rồi đó thế rồi giới gì phạm cái giới dâm dục nha, dâm dục đó, làm cái việc dâm dục là phạm ba la di và cái giới nữa và đại vọng ngữ tức là nói mình chứng quả thánh rồi tôi là chứng thánh quả tôi là a la hán tôi là bồ tát tôi là phật tôi là vô thượng sư nghe không là chết cái đấy là phạm ba la di phạm bất cộng trụ phạm ba la di gọi là giống như cái người bị đứt đầu vậy đó đứt đầu không sống lại được đó giống như là cái đa la mà chặt mất ngọn là không không mọc lên được nữa cái giới này gọi là trọng giới là ba la di và bất cộng trụ là không ở chung không được ở chung nữa đó là giới rất nặng đây là bên tăng còn bên ni thì có tám giới thêm bốn cái giới nữa đó để các phật tử hiểu về cái này nhé phật tử tại gia thì trong mấy cái giới này phật tử tại gia cũng đã có bốn cái giới này rồi đúng không sát đạo dâm vọng đó. tại gia thì còn cái giới thứ năm là tiểu say sưa nghiện ngập nữa Thế thì ở đây ông vua Milan Đà ông mới muốn hỏi thì kheo Na Tiên là cái người mà đã phạm vào cái tội bất cộng trụ tức phạm giới Ba La Di này rồi xin tu lại thì có đắc được đạo quả nữa không? Thì chúng ta xem câu chuyện giữa hai người thế nào. Ông mới thưa rằng, thưa Đại Đức, người đã phạm bất cộng trụ xin tu lại nhưng y không biết gì về tội bất cộng trụ này, không hay mình phạm tội bất cộng trụ, không có ai nhắc nhở chỉ bảo đấy là tội bất cộng chủ. Và chính người xin tu lại ấy cũng không nghĩ rằng mình phạm vào tội bất cộng chủ, cứ nghĩ mình đang tốt, đang trong sạch, vẫn tinh tấn, kiên trì để hy vọng giác ngộ đạo quả cao siêu. Nhưng người ấy có thể nào chứng đắc đạo quả cao siêu không, thưa Đại Đức? Ông Vua Milan Đà ông hỏi thế này, cái người phạm vào tội này, nhưng họ phạm mà họ không biết là họ phạm. Yeah ví dụ cái người này là không biết không biết gì cả về là mình đã phạm không hề biết và lại nghĩ là mình không phạm nữa không biết là mình phạm nghĩ rằng mình không phạm và nghĩ rằng mình vẫn trong sạch vẫn thanh tịnh à, và vẫn đang rất là cố gắng tu tập thì người ấy có chứng đắc đạo quả được không chứng đắc thánh quả được không à. thế để lại chúng thấy nha cái chỗ này nó khác một chỗ là chỗ phạm mà không biết còn cái người cố tình phạm biết là phạm rồi biết là tội rồi tôi cố tình phạm biết là cái này phạm pháp phạm luật mà tôi cứ cố tình làm lại là một dạng khác nha dạ. còn đây là cái người không biết thì sao thế na tiên đáp tâu đại vương đã phạm và đang phạm bất cộng trụ dẫu vì lý do nào cũng không thể chứng đắc đạo quả cao siêu họ nỗ lực tinh tấn mấy cũng không thể thành tựu được thì ông vua mới nói là xin đại đức giải thích kỹ cho chứ na tiên mới giải thích thế này thưa đại vương đạo quả cao siêu là pháp xuất thế gian pháp xuất thế gian chỉ phát sinh đến cho những người có giới đức trong sạch phẩm hạnh thanh khiết người mà đã phạm đang phạm bất cộng chủ thì giới và phẩm hạnh đã bị hoen ố bị hư hỏng pháp xuất thế gian không thể phát sinh đến cho người ấy. Đó. Cái đạo quả cao siêu giác ngộ giải thoát nó phải dành cho những người có đức hạnh thanh cao và phẩm hạnh thanh khiết mới được. Chúng ta thấy không? Một cái người lôi thôi bừa bãi thì làm sao mà có thể phát sinh ra được những cái cao quý? Không thể, không thể có. Cho nên Na Tiện nói thế. Cái đạo quả cao siêu nó phải dành cho những người có phẩm hạnh cao quý, đức hạnh cao quý, chứ không thể nào phát sinh cho những người mà không trong sạch được. Đó. Ông vua ông luận thế này, tôi đồng ý là thế, nhưng thưa Đại Đức, vẫn có những trường hợp khác nhau chứ. Cái người đã phạm mà cố ý phạm này, biết rằng mình đã phạm và đang phạm, biết rằng đấy là tội nặng, là giới trọng, thì tâm họ sẽ ăn năn dai dứt nóng này chính trạng thái dai dứt ăn năn của tâm ấy làm cho những pháp xuất thế gian cao siêu không phát sinh được trường hợp này là đúng ý chỗ này là ông vua nói rằng cái người nếu mà họ cố tình phạm biết đây là tội rồi mà cố phạm nghe không? ví dụ biết đây là giết người là tội ác rồi là tội ba la di rồi mà cố tình giết người biết là tội rồi mà cố tình giết thì cái dạng này không nói cái dạng này giết rồi cố tình làm thế thì sau này nó ăn năn nó dai dứt thì không thể nào mà mà chứng đạo được thì tôi đồng ý rồi thế còn đây này nhưng mà có trường hợp này đấy là người phạm mà không cố ý phạm không biết rằng mình đã phạm không nghi ngờ mình đã phạm không thấy biết đó là tội nặng là giới trọng vẫn cứ nghĩ mình trong sạch thanh tịnh nên tâm họ không day dứt ăn năn không bị bồn chồn nóng nảy những người như thế ấy thì làm sao mà không đắc đạo quả được cơ chứ? Đấy. Dạ, chúng ta rõ hai trường hợp này chưa? Một trường hợp là biết mà cố tình phạm, còn một trường hợp là không biết và không nghĩ là mình phạm. Nhưng mà sự thật thì họ phạm rồi, nhưng họ không biết. Thế thì để chúng ta xem Na Tiên giảng giải thế nào. Câu hỏi ấy hay lắm, tuy nhiên Đại Vương hãy nghe đây. Có người nông phu lựa chọn giống lúa tốt, gieo trên thửa ruộng tốt thì chắc chắn đám ruộng ấy sẽ cho năng suất cao chứ hả? Ông vua đáp, vâng ạ. Cũng cùng giống lúa ấy mà gieo trên đám ruộng xấu thì thế nào? Ông vua đáp, dĩ nhiên là năng suất sẽ kém hơn. Giả dụ cũng lúa ấy lại đem gieo ở trên núi đá thì sao nhỉ? là <laughs> tiền dẫn dần dẫn dần. Người có lúa cái hạt giống lúa tốt đem vào gieo vào cái ruộng tốt thì thế nào đem vào một cái thửa ruộng xấu hơn thì thế nào và đem gieo hạt lúa giống trên đá thì thế nào chúng ta biết ngay và gieo trên đá thì làm gì mà có có thể ra lúa được Đấy, ông vua nói là ai lại làm thế được gieo trên núi đá thì làm sao nảy mầm được na tiên mới nói đúng thế tâu đại vương đám ruộng tốt ví cho giới trong sạch thanh tịnh là nơi sinh trưởng nảy nở của các pháp xuất thế gian cùng những đạo quả cao siêu. Những đám ruộng vừa ví cho người có giới hạnh chưa được hoàn toàn nhưng có tâm tu cũng đạt được một vài thành quả lợi ích. Còn núi đá tượng trưng cho đám ruộng không sử dụng được, do vậy không thể nảy mầm những pháp cao siêu ở nơi những người có giới hư hỏng, ác nghiệp nặng, phạm giới bất cộng trụ như vậy. Đó, Na Tiên nói như vậy nha. Giống như mình gieo giống đó. đó vua milan đà lắc đầu nghe thì rất có lý nhưng vẫn có cái gì đó chưa được tương hợp thích đáng chưa được thuyết phục cho lắm xin đại đức có ví dụ nào xít sao hơn thế chăng xin cho ví dụ thêm na tiên mới nói có thể được ví như đại vương lấy những vật có ít hoặc nhiều trọng lượng như cục đá khúc cây đại vương quăng lên trên hư không rồi xem thử chuyện gì xảy ra à, na tiêm nói giờ đức vua mà lấy cục đá hay là lấy à, khúc cây mình ném lên trên hư không thì nó xảy ra cái gì nó sẽ rơi xuống phải không ông vua nói nè chẳng cần xem làm gì một hạt cát nhỏ cũng có trọng lượng có sức nặng vậy những vật kia chắc chắn thì sẽ phải rơi xuống đất thôi à, cái gì mà ném lên hư không mà nó không rơi xuống vào thế thì na tiên mới nói thế tại sao chúng không dính vào hư không được ư na tiên mới vặn ông này thế, thế thì những cái vật đấy nó không dính vào hư không à thì ông vuông nói không thể vì chẳng phải nhân chẳng phải quả nghe không? không phải nhân phải quả bây giờ ném hòn đá ném cục đất lên trên hư không nó không dính vào hư không được vì đấy chả có nhân duyên gì cả chẳng có nhân quả gì ở đấy cả Đó, không thể thế na tiên mới nói vật có trọng lượng không thể dính vào hư không được vì chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Cũng vậy, những người phạm bất cộng trụ, tội nặng dĩ nhiên là phải rơi xuống các cảnh giới đau khổ, thấp kém, đọa lạc. Chúng làm sao với, với tới bay lên chứng đạt được các cảnh giới cao siêu vì nhân quả không thích hợp, không tương ứng Tâu Đại Vương. Qua chỗ này để chúng ta thấy cái luật nhân quả nó vẫn chi phối, nó chi phối tất cả mọi mặt của chúng ta cho đến kể cả chứng đạt đạo quả cũng nằm trong nhân duyên quả hết cả đại chúng thấy không đó có cái gì ra ngoài nhân quả đâu đó. không cái gì ra ngoài nhân quả được hạt cát tung lên hư không rồi cũng phải rơi xuống mà đấy cũng là nhân duyên của nó vì hư không nó không có cái gì để dính giữ hạt cát cả hạt bụi rất nhỏ cũng phải rơi xuống đó. na tiên nói tiếp lại nữa Ví như người ta nhen một đống lửa lớn trên một đám đất khô giáo, lửa sẽ cháy sáng rực rỡ, có phải không ạ, à, Đại Vương? Thì ông vua đáp, đúng rồi. Trái lại, kẻ kia muốn có đám lửa cháy sáng như thế nhưng mà lại nhen đống lửa trên mặt nước, ở trên nước. Thử hỏi Đại Vương người kia có đạt được ý nguyện của mình không? Có ai mà nhóm lửa lại nhóm trên nước được không? Đó, đem củi đặt lên trên nước xong nhóm thì không hay mà nhóm nổi cả Đó. hồng vua ông nói không thể đấy chẳng khác gì việc làm của người ngu y chẳng thấy mâu đầu nhân à, đâu là nhân đâu là quả cả à, cái nhân mà đi mà đốt củi ở trên nước thì không thể nào ra lửa được na tiên mới nói đúng vậy những kẻ muốn có đạo quả cao siêu trí tuệ trói sáng rực rỡ mà thân tâm bị chìm đắm trong nước bùn đen của dục lạc, dục ái, tham ái, ác giới thì mới nhen lên đã tắt ngấm ngay. Việc làm ấy quả là si mê, chẳng thấy nhân quả vậy. Nhân đã tắt, đã diệt thì quả làm sao mà thành tựu được. Đấy, cho nên chúng ta phải nhớ nhân gì để ra thành tựu được thánh quả cao siêu để cho chúng ta có thể đặt các ngài lên trên ban thờ mà chúng ta quỳ chúng ta lễ được Wow! Là các ngài phải như thế nào? Phải thanh tịnh như thế nào? Tất nhiên, thưa đại chúng, thực hành giới luật của Phật là cả một quá trình dài. Không phải chúng ta thực hành cái chúng ta giữ được ngay tâm tóc từ đầu đâu. Cho nên Thầy gọi là đang thực tập giới luật. Kể cả Phật tử cũng thế, năm giới mình có phải là giữ được ngay đâu. Chúng ta phạm, nhưng phạm rồi phải đúng như Pháp mà sám hội. Thì sám hối rồi lại được, được thanh tịnh. Nghe không? à, các vị thánh và các vị thánh trên này cũng thế cũng đã có những vị từng phạm giới phạm rồi nhưng mà sám hối sám hối và thực hành được thanh tịnh trở lại đó chứ không phải là các ngài là những người ngay từ đầu trong sạch ngay từ đầu giữ giới như băng tuyết ngay từ đầu không phải đại chúng hiểu không nha na tiên hỏi như vậy thì ông vuông nói thế này thưa có thể đúng đối với trường hợp người kia biết mình làm ác biết mình phạm tội, bất cộng chủ, biết thân tâm mình bị chìm đắm trong nước ái dục. Ông nói là tôi thì tôi nghĩ là Ngài nói thế là đúng nha, đúng với cái trường hợp mà cái người phạm tội biết là mình phạm tội, cố ý phạm tội, nghe không? Thì đúng đấy, nhưng mà tôi vẫn nghi ngờ cái trường hợp mà họ không biết gì, không biết là mình phạm tội, thì sao? Thế còn đối với trường hợp sau họ làm ác với tâm tự nhiên, chẳng nghĩ rằng đó là giới trọng là giới bất cộng trụ họ hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì cả không hề nghĩ đấy là hư hỏng là xấu xa là phạm giới tâm họ trong sáng hồn nhiên chẳng ăn năn chẳng dây dứt chẳng buồn phiền gì cả trường hợp ấy thì tại sao họ không thể chứng đạt đạo quả cao siêu nếu họ cố gắng kiên trì tu tập hà đại đức chúng ta hiểu không Đấy, ông ấy vẫn năn tăn bây giờ cái người họ phạm họ chẳng nghĩ là mình phạm họ vẫn hồn nhiên họ sống mà họ tu tập thì sao đấy họ hồn nhiên đấy ông vẫn lăn tăn thì chúng ta nghe na tiên giải thích này na tiên mới nói tâu đại vương một người ăn phải thuốc độc nhưng họ không hề biết đấy là thuốc độc không nghi ngờ đấy là thuốc độc và không có lo lắng gì đấy là thuốc độc thì người ấy có bị ngộ độc mà chết không? bị không? Có chết không đại chúng? tôi chẳng nghi ngờ mà tôi chả biết đấy là thuốc độc tôi cứ ăn thoải mái đấy chúng ta thấy thì đương nhiên chúng ta biết rồi ông vua ông nói là đã là thuốc độc thì biết hay không biết cũng chết thôi nhá không? Đây, như này chúng chỗ chúng ta cẩn thận chỗ này nha hết sức rõ ràng Đấy. cho nên thầy nói cũng giống như điện đây này chúng ta biết về điện hay không biết về điện sờ vào nó cũng vẫn giật như thường bảo tôi không biết điện thì đừng giật tôi không có chuyện ấy thế cho nên để thầy nói là luật nhân quả không chừa một ai không chừa ai không phải là ông vua là họ luật nhân quả nó chừa ông vua ra nó ưu tiên ông vua là không không phải trả quả Nghe không? không phải hay là người này là làm phàm phu tục tử mới phải trả quả không phải luật nhân quả là công bằng cho tất cả cũng giống như thế ở đây nam tiên ví dụ rất hay ăn phải thuốc độc thì chẳng kể là ông biết hay không biết không nghi ngờ ông ăn phải ông cũng chết đầy người ăn phải chết đấy mà chẳng biết gì đó, vì nó độc là nó độc chứ đó. rồi na tiên lấy ví dụ tiếp một người bị rắn độc cắn nhưng y không biết đấy là con rắn độc cũng không nghi đấy là con rắn độc chẳng lo lắng gì đấy là con độc thì kết quả thế nào hở đại vương thì ông vuông nói tất nhiên cũng phải chết và cái chuyện này chúng ta cũng cũng có nghe rồi nhiều chứ không phải không nhiều người cứ nghĩ đấy là con rắn lành và cái con rắn độc thì nó miệng nó thế nào cái sống lưng nó thế nào ngày xưa là học trong sinh vật có phân biệt đấy nhưng nhiều người không được học không được biết nghĩ là con nghĩ là con rắn giáo con rắn nước nó cắn chắc không chết đâu à, mặc kệ nó về thì chỉ gọi là chùi rửa qua qua cuối cùng là lăn ra chết phải là con rắn độc thì phải chết thôi, đấy Thế Na Tiên nói tiếp, việc xấu ác, phạm trọng giới bất cộng trụ là những tội năng. Biết hay không biết, nó cũng đã ngấm vào tâm rồi, như thuốc độc đã ngấm vào cơ thể vậy. Biết hay không biết, thuốc độc cũng mang hậu quả chết người. Cũng vậy, biết hay không biết, nhưng xấu ác, trọng giới, tội nặng, tất phải chịu trả quả đau khổ. Chỗ tội báo nặng nề ấy không thể là vùng đất thanh cao khô giáo, cho các pháp xuất thế gian nảy sinh, đại vương phải nên hiểu cho như vậy. Nha. Đấy thưa đại chúng, đối với trọng giới này là như vậy. Lại nữa, ví như Đức chuyển Luân Thánh Vương có con bảo tượng cao quý, nó di chuyển vô ngại giữa hư không. Một hôm, Đức chuyển Luân Thánh Vương khởi ý chu du thiên hạ trên bảo tượng của mình. Con bảo tượng sau khi bay qua nhiều quốc độ, núi non, suối rừng, đến một con sông nhỏ chợt đứng khựng lại không thể lướt qua được xuống ngựa đức chuyển luân thánh vương quan sát xem phương hướng vị trí xác định điểm dừng thì thấy một cây đại thụ bồ đề to lớn là chỗ ngồi thành đạo của đức phật chính cây bồ đề này toát ra một năng lực siêu nhiên dù bảo tượng có nhiều thần lực cũng không thể vượt qua lướt trên đầu cây bồ đề ấy được Đó. thí dụ này như thế nào thì đại vương cũng nên hiểu câu hỏi của đại vương theo nghĩa ấy. Biết hay không biết cũng không thể chứng ngộ đạo pháp cao siêu do giới hạn của trọng tội ác giới phạm vào bất cộng chủ. Đó. Và đây là câu trả lời kết thúc của Na Tiên cho vua Milan Đà về vấn đề một người tu sĩ mà phạm vào giới bất cộng chủ, phạm cái tội bất cộng chủ. Chân tội này Phật gọi là tội rất nặng, nha, rất nặng đấy. Người mà phạm tội này rồi, ờ, đúng ra thì là phải tần suất ra khỏi tăng đoàn, à, nghe không? Nhưng trong luật Phật thì Đức Phật có chế ra cho cái người phạm giới bất cộng trụ này được một pháp sám hối và tiếp tục được tu tập ở trong tăng đoàn vẫn là giữ phẩm tỳ kheo gọi là cho học giới nhà thực hành ba nhăm pháp học giới sám hối thì cái người mà phạm giới bất cộng trụ này nếu ăn năn tha thiết một lòng trí thành tha thiết vẫn tiếp tục muốn ở trong tăng đoàn tu tập và vì đấy thầy nói là nhiều khi vì những cái buông lung lỡ lầm và yếu đuối ờ, mà phạm thì phật mở ra cho một cái cái con đường người này phải thành tâm tha thiết sám hối nghe không? thì nếu thành tâm tha thiết sám hối đúng như pháp thì người này được tiêu tội hết tội hết cái tội đó nhưng mà hết tội nhưng mà nghiệp còn không còn nghiệp cho nên các cụ người ta nói chữ tội nghiệp nó cũng hay lắm tạo tội nó sẽ có nghiệp đấy sám hối thì hết được cái tội sạch được tội người mà đã sám phạm tội bất công trụ thành tâm sám hối đúng như pháp thì cũng sạch được tội, cũng trở thành thanh tịnh trở lại. Nhưng nghiệp thì nó còn. Đấy. Nghiệp còn cho nên bắt buộc phải thực hành các cái pháp học giới để mà chuyển hóa cái nghiệp này, chứ không là mình sẽ đọa lạc. Thế cho nên phải học giới để chuyển hóa, phải thực hành các giới, giới hạnh, giới luật để chuyển hóa. Đó. Và cái điều này là cái rất quan trọng. Ừ. Cái chuyện ấy, thời mạt Pháp này, tăng chúng phạm vào giới bất công trụ này không phải là, là ít đâu. Ừ. Không phải ít đâu. Cho nên thực sự Thầy nói là Thầy rất lo khi mà cho các đại đức chùa chúng ta mà đi ra mà trông nom các chùa lẻ, Thầy rất lo. Vì một vị sư mà ở một mình một chùa, chùa đấy là lành lảnh xa dân, rất nguy hiểm đấy đại chúng ạ. Thầy nói là gọi là yêu tinh quỷ quái rất nhiều sợ lắm chân thầy sợ lắm cho các ông nghĩ đi là đại đức đi là thầy chỉ là sợ mất đó gọi là mất con đó nó đến nó bắt ngay yêu tinh nó đến nó bắt ngay mà yêu tinh nó biến biến nhiều hình nhiều dạng rất sợ nhiều hình nhiều, nhiều kiểu thưa đại chúng nhiều kiểu mình là còn trẻ này và vâng. bồng bột chưa có kinh nghiệm đạo lực chưa vững vàng ờ, đạo lực chưa có nó bị cám dỗ chứ rất nguy hiểm đấy và vâng. mấy cô trẻ trẻ xinh xinh cứ đến cúng dường cho thầy phải không vâng. năm lần bảy lượt đấy, xin số điện thoại của thầy để, để cho con về con ờ, học pháp thầy cho con số điện thoại tối lúc nào con mà học pháp con không hiểu con điện con hỏi thầy Đấy, thế là cứ đến tối nửa đêm mới điện hỏi thầy thế là chết rồi ăn hỏi cái lúc ấy thôi đó thầy chúng thấy không nguy hiểm lắm đấy và rất nhiều vị đổ vỡ là vì cái chuyện này đó không giữ được mình đâu không đủ cái sức cảnh giác mà thấy được những cái nguy hiểm của nó cho nên thầy cho các ông đi chứ thầy lo lắm lo lắm nuôi các ông tần này rồi à, bao nhiêu năm tháng bây giờ đi cái là yêu tinh nó bắt mất thì thôi rồi Thế rất lo rất lo lắng mà phạm vào cái giới này rồi nó rất là khổ rất vất vả sám hối tiêu được tội nhưng còn cái nghiệp nó rất là dày cái nghiệp của nó rất là nặng nghiệp nó nặng lắm cho nên còn phải tu cật lực mới chuyển được cái nghiệp mới có thể chuyển nghiệp của nó đấy cật lực đấy thầy nói không phải đơn giản tội thì hết nhưng nghiệp thì còn cho nên gọi là tội nghiệp là thế tạo tội sẽ có nghiệp báo sám hối đúng pháp thì được tiêu tội thanh tịnh trở lại nhưng mà còn nghiệp mình phải lo tu để mà chuyển tinh tấn quyết tâm mà tu bám chặt tăng chúng tu hành để chuyển nghiệp của mình Đó. thế ở đây chỗ này để thầy nói các phật tử là gì đây là nhân quả Chúng ta nhớ là chúng ta chưa không một ai ra được ngoài nhân quả cả. Chúng ta sống trong nhân quả, vận động, tồn tại trong nhân quả. Và chúng ta liên tục làm một dòng nhân quả liên tục gieo nhân và gặt quả, gieo nhân và gặt quả, gieo nhân và gặt quả liên tục như vậy. Và nhân quả chi phối hết. Và nhân quả là bình đẳng, biết hay không biết cũng như thế. Đó, đối với nhân quả. Cho nên để cái này nói là không phải mọi cái nó cứ theo ý của tôi đâu, à, theo ý của tôi. Giống như cái sư cô đấy đấy. Ờ, lại bây giờ muốn con, con muốn sống theo mặt trái nhưng mà con vẫn được tốt cơ. À, con muốn sống một cách thoải mái theo cái mặt trái của xã hội. Con là trở thành người xấu, cô bảo con rồi con phải tập làm người xấu xem sao. Con nói với Thầy đấy, con tập làm người xấu, đi tu mà lại tập làm người xấu. Không hiểu là tu cái gì. À, đi tu mà lại tập làm người xấu thì tu cái gì? vậy? hay gọi là gì là tu đó thế thì đương nhiên anh làm người xấu thì anh phải chịu quả báo xấu nó rõ ràng thôi đây là nhân quả không thể khác được không thay đổi được như thế đó thì thưa đại chúng chúng ta tin tưởng nhân quả nhé chúng ta không thể nói là tôi không biết cái đấy tôi không biết mà không phải không biết là vô minh không biết là ác nghiệp cái người mà phạm vào không biết đây là ác nghiệp của mình nó trổ quả cái người này có nghiệp phạm giới phá giới tại sao là do từ cái tiền kiếp mình đã gieo cái nhân buông lung nó dẫn đến mình không tự nghiêm khắc với mình bao giờ không tự rèn một cái tính nghiêm khắc kỷ luật bao giờ thì nó sinh ra cái nghiệp nó sẽ dẫn mình vào phạm giới cho nên có cái mình phạm giới mình không biết cũng là do nghiệp đấy do nghiệp đấy à một đứa bé nó, nó chẳng được nó còn bé chưa học điện nhưng đi sờ vào ổ điện nó giật chết thì tất nhiên không trách nó mà đây biết là nghiệp của nó đấy nghiệp nó dẫn nó đến nó phải chịu cái này đấy đó thế nhưng nghiệp là do gì lại là do kiếp trước hay là trước đó nó đã gieo nhân xấu phải không phải chết như vậy thế để chúng ta thấy như vậy để chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác và ý thức cái việc làm của mình chúng ta phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình chứ không phải nói học phật rồi là con mặc kệ ỷ vào phật lo cho mình hết rồi không phải thế đâu phật biết đấy nhưng mà không phải phật lo cho mình hết được như thế mình phải chịu trách nhiệm về mình chứ tu học phật là để mình tự mình tỉnh giác chịu trách nhiệm về tất cả mọi suy nghĩ và hành vi của chúng ta đấy là học phật pháp đấy ông nói là không thể nói là ôi con không biết thì con cứ phạm tội không phải nhân quả nó vẫn phải trả như thường đó để chúng ta tin chắc cái luật nhân quả và có tin được nhân quả như vậy gọi là chính tín nhân quả để chúng ta ý thức về mọi việc của mình đó thưa đại chúng thì hôm nay thì qua cái bài này thì thầy mong rằng toàn thể đại chúng nha à, biết được cái giá trị của giới luật chúng ta phát nguyện quy phật tu học phật để để cuộc đời chúng ta được thăng hoa lên càng ngày càng lên chỗ cao tốt hơn đấy là con đường phật pháp từ chỗ tối tăm đi ra ánh sáng là con đường phật pháp từ chỗ đau khổ đi chỗ an vui là con đường phật pháp và tối thượng hơn là đến chỗ giác ngộ giải thoát luân hồi sinh tử là con đường phật pháp thế mà con đường phật pháp lại được gì đặt nền móng ở trên trên giới luật cho nên dù là phật tử tại gia cũng phải giữ gìn giới luật thực hành giới luật mới được tốt Nghe không? ở đây thầy nói tại sao mà phật tử tại gia chúng ta trước đây thầy vẫn nói đấy đi chùa lễ chùa nhiều cũng cúng nhiều mà sao không sinh phước báo vì thầy nói là một giai đoạn dài phật tử chúng ta toàn mắc cái tâm tội lừa dối thôi mang nải chuối đến chùa cúng phật xong lại bê về đấy là có phải là dối phật không lừa phật không à, bạch phật hôm nay con mua nải chuối đẹp ngon con cúng dường tam bảo hòn hoi ấy, cúng phật cúng xong lại đâu đấy cho cho đẩy mang về đấy à, thế thì đang cúng gì thế là cúng của phật xong lại ăn cắp của phật nên là cúng mãi đi chùa mãi cúng mãi chả có phước đấy là nhân quả thôi không có phước báo thầy nói nên chúng ta thường phạm vào nhân quả mà mình không để ý không biết gì cả tại sao thời phật ấy có bà già nghèo bà chỉ cúng có một chút thôi mấy à, một bò gạo thôi mà bà nhiều kiếp sau bà được giàu có phước báu nghe không thế còn mình đi chùa suốt hoa tươi quả tốt rõ ràng mua đến chùa suốt đấy thế rồi mà sao mà chẳng thấy phước tăng trưởng gì nghe không vì mình toàn mắc thêm tội ăn cắp của phật này lại mắc tội nói dối phật nữa mình gieo nhân như thế thì quả mình nó phải là những cái quả không tốt rồi cho nên các phật tử cứ, cứ suy nghĩ nhân quả cho thầy thật chắc vào để mà thực hành nghe không? nhân nào nó sẽ ra quả như thế gieo nhân nó sẽ trổ quả đủ duyên là trổ quả đó, thì Thầy mong tất cả các Phật tử nhé, tin sâu nhân quả để mà tu hành. Và ở đây ấy, lấy cái nhân giới luật để làm nền tảng đạo đức cho mình, xây dựng một cuộc đời hướng thượng và tốt đẹp. Và tất cả là như vậy đấy. Cái giới luật là gốc mà hoa trái là là giác ngộ, là giải thoát. Chúng ta không có chăm bón cái gốc này thì không bao giờ hy vọng mình có hoa trái giác ngộ giải thoát được tất cả thì thầy mong đại chúng tinh tấn và toàn thể tăng ni phật tử và nghiêm trì giới luật để độ chính chúng ta rồi độ cho tha nhân à, giúp cho phật pháp được được được trường tồn được sương minh a di đà phật à, bây giờ còn thời gian thầy sẽ dành để trả lời các câu hỏi Có một bạn có nick là Facebook tên là Ngọc Ánh hỏi rằng con kính bạch trên Thầy, con là một Phật tử nhưng đã yêu và tính đến chuyện kết hôn với bạn trai theo một đạo khác, tức là theo tôn giáo khác. Bố mẹ bạn trai con nói rằng con phải học theo một đạo bên họ thì mới đồng ý cho chúng con kết hôn. Bản thân con một lòng hướng về đạo Phật, bố mẹ con vì chuyện này nên cũng rất đau lòng nhưng con lại nặng tình với bạn trai. Mặt khác, bạn trai con cũng không phải là người sùng đạo. Anh ấy nói với con rằng, chúng con làm vậy để cho bố mẹ anh ấy đồng ý. Sau này về sống, tụi con ở riêng, con cứ theo đạo con muốn. Con rất phân vân. Thưa Thầy, nếu con lấy chồng mà không theo đạo của gia đình chồng thì có được không ạ? À? Xin Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được rõ ạ. À. Con xin tri ân công đức của Thầy. À, bạn Ngọc Ánh này à, hỏi cái câu chuyện này bây giờ cũng ờ, có nhiều à, nam nữ thanh niên à, mắc vào cái, cái, tình, cái tình cảnh như thế này, tức là yêu người khác tôn giáo, người đạo Phật, yêu người công giáo, yêu người tin lành, yêu người Hồi giáo. À, tức là khác tôn giáo thế thì trước hết để gọi là để lấy nhau hay không thì nó vẫn vẫn là vấn đề quyết định tình yêu của hai người là quyết định tình yêu một đủ độ chín mùi và thật sự là sâu sắc kỹ càng hết rồi thì tôn giáo nó không phải là vấn đề quyết định đó cho nên ở đây đối với bạn ngọc ánh thì thầy nói là xem tình cảm của hai người thế nào đã tình cảm hai người thế nào đã thật sự sâu sắc thông cảm cho nhau chưa Nghe không? chứ không nếu mà còn một chút giả dối một chút lừa dối trong này là chưa được Nghe không? đó thế còn chúng ta biết rồi vì tôn giáo nó là đức tin của chúng ta và nhiều khi cũng là cả cái, cái cuộc sống của chúng ta cho nên nó cũng ảnh hưởng đến, đến tình yêu rất nhiều nếu mà các bạn yêu nhau cái người cùng tôn giáo thì nó rất thuận lợi dễ cùng một đức tin cùng một cái, cái thực hành các cái nghi lễ thì nó dễ lắm thuận lợi nó gọi là những cái yếu tố thuận thế còn yêu cái người khác tôn giáo thì nó sinh ra cái, có cái yếu tố nghịch nó cản trở mà đây này bạn này bạn ngọc ánh này bị gia đình nhà chồng bắt phải phải học theo tôn giáo của bạn trai đó thì cái này nó là cả vấn đề cũng rất suy nghĩ tất nhiên ở đây thầy nói thế này nếu một cái người mà nếu ngọc ánh là người mà học hiểu đạo phật sâu sắc thì thầy nói không ngại gì cả vì với tinh thần đạo phật là không chấp trước đức phật của chúng ta hay các bồ tát ấy là thị hiện tất cả các thân trong các tôn giáo để có thể độ tất cả chúng sinh vậy và vâng. Đức Phật nó thể hiện hiện thân ở trong tôn giáo khác à, để dẫn dắt người ta trở về với chính pháp, chính kiến. Mà nói là đạo Phật chứ cũng có cái gì gọi là đạo Phật đâu. Đạo Phật là chân lý, là chính kiến. Thế nếu mình bây giờ mình vào tôn giáo khác mà mình bày tỏ chính kiến đầy đủ, mình thực hành một cái dẫn một người đến giác ngộ chân lý thì vẫn là đạo Phật. Không cần gọi tên cái danh là đạo Phật mà mình vẫn đang thực hiện đạo Phật đó thế thì chỗ này thầy nói thứ nhất là về phía ngọc ánh nếu ngọc ánh là người có bản lĩnh học phật pháp sâu xa hiểu được cái sâu xa của phật pháp có thể ứng dụng được thì không quản ngại sẵn sàng về nhà chồng và theo chồng về kế cá đi học đi học thêm công giáo cũng không mất gì thầy nữa này thầy cũng đã có giai đoạn đi học công giáo thì ừ. hồi ấy thầy yêu cô bạn công giáo cũng đi nhà thờ cũng học cả kinh sẽ xem kinh cứu ước tân nước cũng học Nghe không? Nhưng giờ mình cũng thấy cái hay ở bên đấy của người ta. Có cái gì hay, mình rút ra. Còn cái gì chưa được, chưa như Phật giáo được thì, thì ta ta học đẻ của Phật giáo. Cho nên cái người mà biết tu, biết học, đó, mà nắm được cái căn bản đó, thì sao? Phật dạy chúng ta là gì? Bỏ hết mọi việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Thế với cái với một cái kim chỉ nam ấy thì ta đi vào tôn giáo nào ta cũng vào được cứ bỏ ác việc này là ác mà thầy nghĩ ra sang ví dụ bạn trai là người công giáo sang bên công giáo mà bố mẹ chắc cũng không bắt mình làm việc ác đâu nghe không thế thì nếu mà việc ác bảo việc này con không làm là được đương nhiên việc ác thì chúng ta phải phải bỏ phải lên án đó thế cho nên nếu bạn ngọc ánh á, tình yêu của hai bạn nhé mà đủ chín mùi và sâu sắc rồi nghe không thì cái việc tôn giáo này là cái phụ thôi ta có thể vượt qua nó nhưng ta có thể vượt qua ta sang đó ta biết đâu đấy một thời gian ngắn sau ta sống phải không? ta không cần về nhà tụng kinh niệm phật có mõ gì nhưng ta sống đúng với tinh thần người phật tử mà rồi bố mẹ lại yêu mình quý mình rồi có khi lại bố mẹ cũng mến phật rồi biết đâu lại dẫn được cả bố mẹ đi lễ chùa nữa thì sao đấy, đấy thì lại càng hay phải không? đó cái tinh thần của đạo phật mình là vô chấp không chấp trước không chấp trước có thể các tôn giáo khác người ta có những cái chấp trước cực đoan nhưng riêng phật giáo mình là không cực đoan đấy cho nên thầy nói là phật tử mình là rất thoải mái hiểu phật pháp rồi là ứng dụng rất thoải mái nghe không không có sao cả à, ví dụ đây giờ thầy nói là bị bắt phải lấy cái người chồng khác tôn giáo thì làm sao trong một tình huống nào đó mình phải lấy giống như cái người chiến sĩ ngày xưa đi hoạt động cách mạng phải vào cái vùng địch mà hoạt động thì làm sao nghe không giống như lục tổ huệ năng á, đến lúc mà đi vào trong rừng ở với đám thợ săn ấy, suốt ngày nó đi săn thịt thú về ăn thì ngài cũng phải ăn cùng với chúng nó nhưng ngài cũng có cách bảo tôi tôi này tôi thích ăn rau gửi gửi rau trong nồi thịt thôi thế ngài hái rau ngài gửi trong nồi ấy. thì ngài ăn rau ở trong nồi thịt thôi thế thì thế nó cũng vui vẻ à, thế là xong rồi đó cuối cùng ngài này giáo hóa được tất cả cái bọn thợ săn đấy theo mình hay không thế cho nên nếu là phật tử thì cái tinh thần của phật pháp là không có chấp trước và chúng ta với tinh thần là là sẵn sàng giáo hóa à, cho nên đây thì thầy nói là ngọc ánh làm sao cố gắng học hiểu phật pháp thật sâu sắc nhé đấy là cái thứ nhất thứ hai là xem xét tình yêu của hai người đã đến cái độ thật sự là chín mùi thật sự là sâu sắc chưa phải wow à, chứ còn nếu mà chỉ làm vẫn còn là à, à, là còn cái giai đoạn tìm hiểu nhau vẫn còn là chưa có cái gì sâu sắc à, thì cũng phải xem xét Đã, nếu mà hôn nhân khác tôn giáo mà chưa vượt qua được cái này thì nó ảnh hưởng nhiều đấy nó cũng ảnh hưởng thế thì thầy khuyên đối với ngọc ánh là như vậy còn nếu mà lấy chồng không theo đạo nhà chồng <laughs> nếu lấy chồng mà không theo đạo nhà chồng thể hiện luôn tôi không theo đạo nhà chồng là không được là gia đình người ta không chấp nhận được nó sẽ lùng cúng ngay cho nên đã lấy chồng thì theo chồng ta phải thuận à, phải thuận theo người ta nhé thế còn nếu mà đủ bản lĩnh này giáo hóa được cha mẹ chồng à, thì cái chuyện đấy là tùy thuộc vào việc của ngọc ánh nhé cho nên cái việc này là hoàn toàn tùy thuộc vào ngọc ánh rất nhiều thầy thì không khuyên hay không bắt là phải thế này thế kia nhé, nhưng mà tùy thuộc vào Ngọc Ánh. Và tinh thần của Đạo Phật là không chấp trước. À, Ngọc Ánh cứ nắm được cái bài kinh à, bỏ các việc ác, tu các việc lành, wow, giữ tâm thanh tịnh. Đấy là mình đang tu học Phật đấy. Thì cái tinh thần ấy thì vào đâu cũng sống được, ở đâu cũng tu được, ở đâu cũng được, vào tôn giáo nào mình cũng sống như thế được. Và như thế mình lại có duyên để mình giáo hóa các người, các bạn ở các các tôn giáo khác nhé. Đó thế thì ờ, thầy có ý kiến như vậy trả lời cho nick của bạn ngọc ánh Con nick của bạn Nguyễn Thu Thủy Con chào Thầy ạ, à, con đang có bầu được ba tháng đi siêu âm. Bác sĩ nói là con gái, nhưng vợ chồng con đã có hai con gái rồi xin Thầy chỉ dạy con phải làm những công đức gì để có thể sinh được con trai ạ? À? Con có đọc trên mạng một bài viết nói cư sĩ Quả Khanh khuyên một người tùng kinh địa tạng, niệm Bồ Tát Quán Âm và hai vợ chồng ăn chay trường để chuyển thai nữ thành thành nam vì tất cả duy tâm tạo. Con cũng muốn làm như thế nhưng chồng con không phải là người tin Phật, một mình con phải tu tập như thế nào ạ? À? Kính mong Thầy giải đáp giúp con, con vô cùng cảm tạ Thầy ạ. À. <laughs> cảm tạ Thầy là Thầy phải làm sao mà cố là chuyển được thành con gái thành con trai cơ, nghe không? Yeah. Dạ. Ê, kính thưa đại chúng, bây giờ đi siêu âm ba tháng rồi, ba tháng thì nó cũng hình thành cũng cái cũng gần căn bản rồi, đúng không? Tức là đã có phân biệt giới tính rồi đấy. Nếu mà cái thai nhi mà để mà muộn rồi, 5 tháng, 6 tháng thì chuyển là Thầy nghĩ là rất rất khó. À, thế còn nếu mà 3 tháng thì còn hy vọng, nha, còn hy vọng. Nhưng Thầy nói là để chuyển được nó, đã có những trường hợp chuyển được rồi. Cái này Thầy nói là không phải không có. nha bản thân cô em gái thầy cũng thế đi siêu âm cũng là con gái nhưng sau đó về thầy hướng dẫn tu tập rồi cũng chuyển được thành con trai đó thế thì cái này là cả một sự đầy đủ lòng tin nha và làm phước báu không phải không phải là đơn giản à, nha thế thì à, ở đây á, bạn Nguyễn Thu Thủy nói là có người khuyên là tùng kinh địa tạng rồi niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát rồi ăn chay trường vâng tất nhiên nếu mà à, Thầy thì Thầy vẫn khuyên bạn thu thủy có duyên về chùa thỉnh nhân duyên xem là cái cháu này á, ờ, với gia đình như thế nào nhé vì đại chúng thấy á, cái thực ra cái cái mầm sống á, nó chuyển hóa nó cũng hoàn toàn do theo phước duyên hết á, nó chuyển đấy chứ không phải không đâu nhưng mà lúc chưa nó chưa hoàn toàn định hình thì chuyển nó rất dễ thời đức phật ấy có những người ấy, sinh ra đời là người trưởng thành rồi mà còn chuyển luôn ấy. trước thầy đã giảng một bài kinh pháp cú về cái ông thầy thầy sư thầy này này trước đó thì ông ấy là là chồng và cha của hai đứa con thế sau đó ông đi đường ông gặp ờ, thầy tôn giả ca chuyên diên rất đẹp trai Ờ, đẹp lắm nghĩa là đẹp da của thầy sáng bóng ờ, rất đẹp thế là cái anh chàng này mới khởi nghĩ là ước gì cái thầy này là vợ mình nhỉ hay là vợ mình ờ, có nước da đẹp như cái thầy này nhỉ thì anh ấy khởi cái ước như thế một cái thì lập tức anh ấy biến thành con gái đang là con trai biến thành con gái biến luôn dạ. đấy thưa đại chúng thế là anh sợ quá anh bỏ bỏ nhà anh trốn đi sang cái nước khác thì anh bây giờ làm cô gái rồi thì nó lại phát triển đầy đủ như một cô gái thế sang đấy rồi anh làm ăn rồi anh lấy chồng anh ấy lấy chồng lấy chồng lại đẻ hai đứa con chứ không phải như mấy cái vị chuyển giới bây giờ mấy vị chuyển giới thì không đẻ được vì, vì họ không có cái chức năng sinh sản của người nữ nhưng mà anh này là toàn thân chuyển luôn thế là anh lấy chồng đẻ hai đứa con thế rồi sau đó anh lại có duyên này gặp lại cái sư thầy ca chiên diên này thầy ca chiên diên thầy cũng đi sang đấy thầy giáo hóa thế rồi cuối cùng anh ra anh mới sám hối với thầy ấy. sám hối với thầy xong thầy đồng ý sám hối cho sám hối xong cái thì anh lại mọc ra thành con trai thế cho nên hỏi không anh thành con trai giờ thì anh chả biết làm thế nào anh ấy nói với ông chồng của anh là thôi bây giờ tôi chán lắm rồi ông ạ tôi thì ngày xưa tôi nói thật với ông bây giờ anh mới thú thật ngày xưa tôi cũng là đàn ông thế xong rồi tôi gặp cái ngài tôn giả này mà tôi khởi cái nghĩ tà tà bậy tôi bị biến thành đàn bà tôi lấy anh tôi đẻ con bây giờ tôi nói thật anh tôi lại thành đàn ông rồi thôi bây giờ tôi không ở với anh được nữa tôi cũng chán rồi giờ thôi cho tôi đi tu đấy, và sau này thì anh ấy đi tu đấy câu chuyện trong kinh pháp cú kể câu chuyện Đấy, anh đi tu rồi mọi người thì ai cũng tò mò cái trường hợp trong một đời mà đổi mấy lần thân hỏi rất nhiều anh cũng anh cũng mệt với cái chuyện đấy này nên trong kinh pháp cú kể câu chuyện thế thầy nói là cái chuyện chuyển thân ấy, chuyển giới là có thật không phải chỉ ở trong thai mới chuyển mà ra ngoài thành người định hình như này rồi cũng có thể chuyển còn bị chuyển cơ mà mà chuyển đây là chuyển ờ, nếu khi nghiệp nó chuyển nó chuyển luôn không phải dùng đến phẫu thuật dao kéo cắt xẻo để chuyển không phải mà để chuyển do nghiệp nó chuyển à, nghiệp thế thì ở đây với trường hợp của bạn thu thủy này à, thì nếu mà thầy thì thầy khuyên có thể về chùa à, dự pháp hội tâm linh để thỉnh xem nhân duyên của cháu này thế nào nhé thế rồi à, xem cái duyên phước của cháu thế nào nếu chuyển bồi thêm phước cho nó để nó chuyển thân được thì chuyển thân cho nó nha thì về chùa thỉnh để xem nha yeah. Dạ. yeah. Con nick bạn tên là Lê Hồng Vân hỏi rằng kính bạch thầy, xin thầy cho con lời khuyên để con có quyết định đúng đắn nhất. Năm nay con 22 tuổi, có quen một thầy giáo người Philippines khoảng tầm 30 tuổi. Thầy gặp con tại chỗ con làm thêm, tại chỗ con làm thêm và có ý muốn giúp con cải thiện trình độ tiếng Anh của con. Thầy giáo và con thường hẹn gặp nhau hai buổi một tuần để nói chuyện bằng tiếng Anh, giúp con nâng cao khả năng nghe và nói tiếng Anh. Chúng con chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn và mọi chi phí trong buổi gặp đều do Thầy chi trả. Thầy và con giao hẹn rằng Thầy giúp con học tốt tiếng Anh, sau đó con sẽ giúp cho Thầy học tiếng Việt. Thầy đã ở Việt Nam 10 năm rồi, hiện giờ con dành nhiều thời gian để đi làm thêm. Thầy ấy muốn con có thể làm một công việc khác nhàn rỗi hơn và có thời gian nghỉ ngơi. Thầy đưa ra lời đề nghị làm visa cho con và đưa con đi du lịch con có thể làm trợ giảng cho thầy ấy và thầy sẽ trả lương cho con để con đủ khả năng lo cho cuộc sống đại học. Con cảm thấy thầy ấy có tình cảm với con, con rất phân vân. Thầy ơi, con không biết đây là cơ hội hay là một cám dỗ. Nếu không nên thì con phải từ chối như thế nào ạ? Con kính xin Thầy chỉ dẫn cho con. Con đa tạ công đức của Thầy. <laughs> thầy chúng thấy không? Ờ, đúng là thầy đúng là làm dâu trong họ thật ừ, rất nhiều chuyện à, nhiều chuyện lắm <clears throat> bây giờ bạn lê hồng vân là lo lắng xem à, hỏi xem đây có phải là một cái cám dỗ hay là một cơ hội thì thực ra mà nói á, vì thầy không phải người trong cuộc nha chỉ có bạn vân này này thì sẽ biết rõ nhất cho nên bạn phải tỉnh táo xem xét nhé trong cái quan hệ với thầy giáo người nước ngoài này xem là mấy năm thấy con người thầy như thế nào mình phải tìm hiểu cho nó kỹ càng nghe không cái chuyện đấy là cái chuyện mà thầy trò phát sinh tình cảm ở thế gian cái chuyện là bình thường không ai cấm cả không ai cấm mà kết hôn với người nước ngoài cũng là bình thường không ai cấm cả cái chuyện bây giờ là bình thường đó thế thì hồng vân phải tỉnh táo xem xét cho nó kỹ càng tất cả con người của thầy này có đứng đắn không có nghiêm túc không nghề nghiệp có ổn định không tìm hiểu cho nó kỹ đi đã chứ còn bây giờ thầy nói là nó cũng có những cái cái chuyện mà nó lừa đảo cũng có à, thầy biết có rất nhiều những chàng trai tây về việt nam rồi họ chơi bời mà họ có một chút tiền thế con gái việt nam thì cứ thấy tây là thích rồi và nghĩ là người ta có tiền rất nhiều mắc vào thế rồi là trao thân cho người ta cuối cùng thì người ta chỉ là là chơi thôi thế do người ta bỏ rồi người ta biệt vô âm tín luôn rất là khổ thế rồi nhiều khi còn mang bệnh nữa những anh chàng đấy có nhiều khi là bệnh tật nữa rồi đổ bệnh cho mình nữa thế cho nên cái này là hồng vân phải cân nhắc hết sức kỹ càng và phải thật sự là thận trọng và giữ mình nhé xem xét để biết nó là cơ hội hay không cơ hội thì mình là trong cuộc mới biết được cân nhắc cẩn trọng thầy nhắc thế thôi xem phẩm chất của anh này thế nào cảm thời gian ờ, trong quan hệ với anh thì thấy anh đứng đắn hay không nghề nghiệp ổn định tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình anh nữa nhé chứ không phải là nói đơn giản như thế này thì thầy cũng không thể trả lời ngay được cũng không nên vội từ chối biết đâu đấy là cơ hội tốt mình cũng phải mình xem mình có thế mạnh gì người ta đến với mình nghe không đó là con là thân con gái là phải chín chắn nhiều mặt đó cân nhắc nhiều mặt chứ không phải bồng bột được bồng bột là là hỏng một đời mình luôn đó nhá thầy khuyên với hồng vân là thế nghe không Con nick của Facebook của bạn Khánh Nguyễn hỏi rằng kính chào thầy con biết tác dụng của thiền đối với sức khỏe nên con đã xem trên mạng video hướng dẫn cách ngồi thiền thời gian đầu khi con mới tập con thấy người khỏe hơn tinh thần sảng khoái nhưng gần đây sau khi ngồi thiền xong nhiều lúc con thấy rất choáng váng thưa thầy trường hợp của con là bị làm sao ạ con cần phải làm gì để tiếp tục tập thiền được xin thầy chỉ dạy cho con thầy chưa biết bạn khánh nguyễn thực tập thiền như thế nào và vâng, xem video rồi thực tập như thế nào nhé thì có thể thường là cái giai đoạn đầu là mình đang hưng phấn cái việc tập cho nên nó làm cho mình có cảm giác là là khỏe khoắn sảng khoái đấy là cái giai đoạn còn đang hưng phấn đang ham thích à, thế còn bây giờ ngồi thiền lại thấy choáng váng thì phải xem tư thế mình ngồi thế nào chứ còn ngồi tọa thiền đúng phương pháp thì người nó thường khỏe mạnh đúng là khỏe mạnh sảng khoái hơn cái đấy là sự thật rồi cách mà khi mình thở mình điều tâm như thế nào nhé thì bạn khánh nguyễn phải về chùa ờ, thầy kiểm tra xem tọa thiền như thế nào thì thầy mới có thể nói rõ được nha Nick của Facebook bạn Phạm Kiều Trang hỏi rằng con kính chào Thầy, con có điều này băn khoăn muốn thỉnh Thầy cho con xin lời giải đáp. Con làm kế toán tại một khu mỏ đá. Con nghe nói thời chiến tranh khu mỏ đá nơi con làm việc là khu căn cứ của bộ đội và quân y di rời. Trong đó có rất nhiều ngôi mộ. Mọi người nói ở đó có ma. Rất nhiều người đã từng bị trêu ghẹo và nhìn thấy ma. Con đã từng nhìn thấy một anh bộ đội trong khi ngủ trưa khi con ngủ chưa ở đó, dù là ngủ trong phòng hay chỉ chập mắt trên ghế cũng đều bị bóng đè. Không lần nào là không bị, tỉnh dậy thấy người rất mệt mỏi. Trong khi con ngủ ở chỗ khác hoàn toàn không có bị. Con rất hoang mang và sợ hãi, con xin Thầy cho con một lời khuyên ạ. Bạn Phạm Kiều Trang đang công tác ở cái mỏ đá này và thấy cái tình trạng là bị bóng đè rất nhiều. Ở đây nói là ngày nào cũng bị bóng đè thì đúng là như vậy nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều và nghe bạn ấy nói là ở đây người ta nói là có ma tức là có các vong linh ở đấy đó, thầy thầy nghĩ là cái này thì cũng có thể và thường các cái các cái hang đá ngày xưa ừ, là cái chỗ nuôi giấu uh, bộ đội du kích ở trong đó rồi có khi có những chiến sĩ đã chết ở đó đây thì có cả mồ mả nữa thì có thể là có những cái vong linh họ còn chấp ở đó nha chấp ở đó thế thì nếu mà được ấy, thì ở đây mà liên hệ cả cả đơn vị lại ban lãnh đạo của mỏ đó mà thỉnh chưa tăng về làm lễ để cầu siêu cho các cái vong linh đấy thì có thể nó sẽ hóa giải được cái chuyện này đấy đây thì kể câu chuyện có một cái chú phật tử của chùa mình ấy, ở hà nội đó. chú mua một căn nhà mà thế mà còn mỗi một cái cầu thang ấy, cái vị mà chủ nhà không chịu bán Tức là con trai của vị chủ nhà không chịu bán, vì chủ nhà thì ở nước ngoài, nó không bán. Cái gầm cầu thang có mấy mét vuông thôi, mà đã phải giả giá tiền rất cao rồi không bán. Đến khi thì chú mới thỉnh Thầy với các Phật tử cho mình lên làm lễ. Làm lễ đấy thì mới phát hiện ra là rất nhiều vong linh các du kích, họ vẫn ở chỗ đó, họ kỳ cọ súng ống hát ca, họ tác động làm cho cái cậu con trai kia nó không đồng ý bán mặc dù là trả bao nhiêu tiền nó không bán đắt lắm ờ, không bán thế sau khi mà rồi làm lễ một thời gian sau thì là ông bố của cái cậu cậu đấy về ở nước ngoài về về cuối cùng thì làm sao mà tự nhiên ông lại hoan hỉ ông đồng ý bán luôn bán rẻ hơn rất nhiều đấy thế thì chúng ta thấy là nó có cái sự tác động đấy, cái chuyện tâm linh nó thế thì ở đây thì thầy nói là nếu như bạn kiều trang này thấy thế này là đấy là có vấn đề về phần tâm linh thì nên Ờ, nói với ban lãnh đạo là thỉnh lập một cái đàn để làm lễ cầu siêu cho các vong linh ở đấy nhé mà nếu họ mà, mà, mà được tốt ấy, thì nó sẽ hết những cái hiện tượng này Đó. Dạ. <clears throat> Con nick Facebook tên là Thọ Trần hỏi rằng Con chào Thầy, năm nay con 33 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học con về làm cho một công ty con đã đóng góp cổ phần cho công ty để kinh doanh, nhưng không may đến năm 17, công ty đó phá sản, bị giải thể. Con có nhắc đến khoản nợ kia nhưng sếp con chưa có và đợi không biết đến khi nào mới có đủ để trả con. Con có xin vào nhà nước nhưng chưa biết kết quả. Con đã ở nhà 9 tháng nay. Con xin Thầy hoan hỷ trả lời giúp con nhân duyên gì mà công việc của con chắc trở và chưa được thuận lợi ạ. À. Con phải làm gì để có đủ phước duyên tìm được công việc như ý nguyện ạ? À? Khoản tiền cho sếp mượn để kinh doanh con cần phải làm gì để lấy lại được ạ? À? <laughs> Con xin tri ân công đức của Thầy. <laughs> Nào, thầy mà tư vấn mà lấy lại được là là là sẽ có nhiều người <laughs> đến đây có như là đề nghị thầy mở công ty đòi nợ thuê đấy công ty đòi nợ đấy. Thì kinh thưa này chúng ờ, bạn thọ trần thì bạn ấy cũng đang bế tắc cho nên là hỏi nó cũng là rất thật. Thì trước tiên thầy nói là những cái gì mà xảy ra với mình thì ờ, chúng ta phải biết đó là có nhân từ mình, nó là nghiệp quả của mình đấy. Và tại sao có người người ta rất là hanh thông thuận lợi tốt đẹp, mình thì trúc chắc trục chặt đủ thứ chuyện, biết là nhân quả của mình không phải ai khác cho nên đối với bạn thọ trần thì về về mặt Phật Phật pháp ấy, thì thầy khuyên là thọ trần nên có cái thời gian để sám hối cái nghiệp của mình và đủ duyên nữa thì cũng nên về để thỉnh nhân duyên oán kết từ tiền kiếp ra sao mà mình phải trả cái báo nó trục trặc như thế này à, tiền thì mất và nghiệp nghề nghiệp cũng mất à, đó rất rất là khó khăn đó, thế phải thành ra thường những cái nghiệp này là do trong tiền kiếp chúng ta cũng phá tán tài sản của người trộm cắp tài sản của người lừa đảo tài sản của người chân kiếp này ta cũng bị thế ta cũng bị như vậy nhé thế thì về chùa trong pháp hội tâm linh chùa mình để thành nó ra xem rõ cái nhân duyên thì chúng ta sẽ có cách để ta lễ giải và thực sự là thầy biết là rất nhiều người khi mà như như pháp mà lễ giải và thành tín tác phước và tu tập đúng pháp đầy đủ nó chuyển hóa thật sự chuyển hóa thật sự tốt đẹp nhé đấy thì à, thọ trần à, nghe thầy góp ý như thế thì xem sắp xếp được thời gian vào các cái ngày mùng 8, 14, 30 của chùa đấy là có pháp hội tâm linh đấy thỉnh oan gia trái chủ về thỉnh để, để tìm cách để chúng ta biết cách tạo hóa giải Con nick Facebook tên là Đào Thúy Hà. Kính chào Thầy, trước cửa nhà con có một cái ao. Cách đây hơn 30 năm, một người con trai đã chết đuối ở đó. Từ đó về sau, hễ trời khi trời mưa phùn vào ban đêm là có nhiều người nhìn thấy bóng một người con trai ngồi trên bờ cho hai chân buông xuống ao. Ngày 23 tháng 9 âm lịch, ông họ con chết đuối đúng chỗ mà mọi người nhìn thấy người con trai ấy hay ngồi. Nên mọi người đồn rằng ông họ con chết là do con ma ấy dìm ông con. Họ nói gia đình con phải làm lễ bắc cầu thì ông con mới lên bờ được. Gia đình con lại theo đạo Thiên Chúa, gia đình con nên làm thế nào ạ? À? bạn Đào Thúy Hà, bạn hỏi, bạn này là người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Thế thì cái chuyện, thưa đại chúng, là vong linh khi họ chết ấy, thì họ cũng do nghiệp của họ rồi do cái tưởng chấp của họ họ cũng thường hay luẩn quẩn ở cái chỗ chết nhất là những cái chết bất đắc kỳ tử mà chết đột tử bất đắc kỳ tử chết tai nạn này khác thì vong linh nó cũng thường hay chấp trước ở chỗ đó luẩn quẩn ở chỗ đó vì một cái tưởng của cái người đã chết nó rất lâu để chuyển hóa nếu không có một cái năng lực đủ mạnh để chuyển hóa họ họ chấp trước vào chỗ đó cho nên nhất là những cái chỗ mà tai nạn trên đường đấy có người chết rồi về sau chỗ đấy rất hay xảy ra tai nạn tiếp theo à, rất hay cho nên có những cái đoạn đường những cung đường thường xảy ra tai nạn là thế đó vì chỗ đó cái vong linh đấy họ họ chấp ở đấy họ đứng ở đó và họ có thể trêu người bắt người cái chuyện đó có xảy ra tất nhiên ai bị bắt ai bị trêu cũng đều phải có duyên nghiệp với nhau cả chứ không phải là ai nó cũng trêu ai cũng bắt thế trên các cụ mới nói gọi là gì à, ma chơi trêu tùy mặt à, vào sơn ăn tùy mặt mà ma bắt tùy người nó cũng có cái lý do chỗ đó nha thế thì ở đây á, bạn đào thúy hà này thì theo người là người thiên chúa giáo nói ở chỗ này thì nếu mà cái trước đó đã có một cái thanh niên chết ấy, và, và nhiều người nhìn thấy bóng dáng thì có thể chỗ đấy là phần vong linh của thanh niên này vẫn ở đó thì nếu mà đủ duyên thì cũng phải nên làm cái khóa lễ để thỉnh giải cái chuyện đó đi thế còn cái việc mà bảo vong hồn của ông ông họ này phải bắt cầu cho vong hồn lên thì cái đó lại là không đúng nha cái đó không đúng với tinh thần phật giáo vong hồn không ai dìm được vong hồn xuống nước cả không phải vong hồn họ vẫn đi lại được nhưng chỉ có họ chấp trước ở chỗ đấy thôi nha thì ta làm lễ có thể cầu siêu cho họ được chứ không phải cứ chết đuối là phải bắt cầu và thầy cũng đã từng nghe có nhiều thầy phù thủy họ cũng cao tay lắm cao tay nghĩa là họ lừa chúng ta họ bắt cầu họ lấy cái miếng vải á xong họ bắt cầu từ dưới ao lên xong họ hô hoán lúc họ lấy cái nước họ tưới vào cái là thấy vết chân vong hồn đi lên thế nhưng hóa ra là cái gì đâu ở nhà cái miếng vải là ông ấy đã lấy nước vôi á, ông dắm vào rồi dắm nước vôi vào chân mình xong dắm lên cái miếng vải rồi thế nó khô đi thì không ai nhìn thấy nữa thế nhưng khi mà đấy lấy nước ờ, tưới lên à lấy ờ, lấy nước tưới lên thì là nó xuất hiện luôn cái vết đó nước mà gọi là nước bã cốt trầu á tưới lên thì nó hiện lên màu đỏ luôn mà đấy vong linh đi lên đấy thì tức là họ cũng có những cái họ họ lừa đảo thì chúng ta tin như thế là thật nghe không? thế cho nên cái chuyện mà bắt cầu cho vong linh lên là hoàn toàn sai vong linh không cần phải bắt cầu họ có đi đi bằng cầu đâu nghe không? đại chúng hiểu thế cho nên cái chuyện mà làm lễ bắt cầu là không đúng nhé vong linh chết ở đâu cũng thế nếu đủ năng lực ta có thể à, cầu siêu cho họ được à, khai thị cho họ để họ thoát ra cái cảnh giới đấy tác phúc cho họ để họ có phúc họ ra khỏi cảnh giới đấy được không cần phải bắt cầu nhé Rồi, còn à, khá nhiều câu hỏi để Thầy xem. À, đấy là câu hỏi trên mạng. Có một à, Phật tử trong buổi hôm nay hỏi rằng, Kính bạch Thầy, con có việc này thắc mắc mãi muốn xin Thầy chỉ bảo cho. Gia đình con được biết, nhà con có hai chị em gái muốn tổ chức đám cưới cùng vào năm nay. Nhưng mọi người bảo nhà có hai chị em gái mà cưới cùng một năm thì sẽ có một người rất khổ, mà hai gia đình nhà trai đều xem tuổi cưới năm nay đẹp, sang năm tuổi kim lâu không tốt. Gia đình con không biết phải làm thế nào. Con xin Thầy chỉ bảo cho gia đình con được biết. Con xin chiên công đức của Thầy. <laughs> đây thế thì Phật tử này thì đúng là chắc là chưa học Phật Pháp lâu ở đây thầy nói là à, con cái đến tuổi đến thì, thì phải cho lấy chồng nghe không à, lấy chồng nên thì cái chuyện mà một năm cưới hai người ba người cũng không thành vấn đề mà cũng không có không có cái, cái, cái, cái điều gì xấu xảy ra cả nghe không thế còn nếu mà lại không cưới, không cưới được cho con mới đáng lo nghe không có người ta rước đi cho là mừng rồi đấy nghe không <laughs> người ta không cưới cho mới lo chứ ừ. cho nên Thầy nói nhé, với tinh thần của Đạo Phật thì một năm cưới mấy người cũng không sao. Nghe không? Cưới mấy người cũng không sao. À, thế mà còn ờ, mà, mà, mà ờ, kể cả hai chị em tổ chức chung một ngày cho nó vui cũng không sao. Cũng không có vấn đề gì cả mà Thầy nói. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. nha. không? Đấy mà nhà trai ta đi xem ngày ta bảo là tốt mà. Thế nhà gái thì lại lo. Cái chuyện này là cái chuyện mê tín nhé nhưng cái, cái, cái điều mà nói là một năm cưới hai người là không tốt là không đúng nha cái đó không đúng chút nào chúng ta không tin theo những cái điều cái điều mê tín như vậy nha em thầy nói là gia đình cứ tổ chức bình thường nghe không? cho hai cô con gái đi lấy chồng cái điều đó tốt thôi không có vấn đề gì nha À, các bạn hỏi, Bạch Thầy, con tên là Thùy Dung. Cách đây hơn một năm, chồng con là Lâm đi học lái xe ô tô về đây vào chùa lễ bái và công đức 50.000. Khi về thì thấy giấy ghi công đức lại là ghi 500.000. Vậy hôm nay con thay mặt chồng con về gửi lại số tiền trên vì con sợ sẽ nợ Tam Bảo ạ. À. Xin Thầy cho con như vậy có phải nợ Tam Bảo không ạ? À? <laughs> Rất mong Thầy dạy bảo đây là cái à, các cô chú hay là các sư thầy ngồi ghi công đức ghi nhầm chú cũng có 50 nghìn thôi nhưng về nhà giờ ra lại thấy phiếu công đức 500 nghìn nghe không? thế thì cô chú lo bây giờ như thế là mình mắc nợ chùa 450 nghìn <laughs> thực ra đây không phải lỗi không phải tội của cô chú không có lỗi gì cả mà cái này là do các thầy sơ xuất nhé số 50 với số 500 nhiều khi các thầy mắt nó không tinh ấy nhỉ viết 550 nghìn đó anh tưởng là viết là năm viết là 500 nghìn thì tưởng 50 nghìn cái này cô chú không mắc nợ chùa không có lỗi vì mình tâm mình xin cúng thế nào nó là như thế nha cái, cái, cái phiếu ghi công đức nó chỉ là cái xác nhận thôi nó chỉ là cái, cái xác nhận là mình cúng thôi chứ còn thực ra nó không phải là cái gì ờ, cực kỳ quan trọng cả nhé cho nên về phía cô chú không có ý đồ lừa đảo nhà chùa nha không? Ờ, bảo con cúng 500 nhưng mà à, là lại cúng có năm chục thôi nghe không? nếu ngay từ đầu như thế thì mình mình mắc nợ đấy đến chùa mà con cúng 500 nhé thầy ghi cho con phiếu 500 nhé nhưng đến lúc ra bỏ hòm con nước bỏ năm chục thì đúng là là mắc nợ là, là lừa lừa tam bảo thì mới có tội thế còn đây con cúng năm chục là năm chục còn sư thầy ghi nhầm là đấy phần lỗi sư thầy nhé mình không có lỗi <coughs> rất nhiều cái câu hỏi rất vui Kính bạch Thầy, con là một Phật tử đang dự khóa tu một ngày à, tại chùa hôm nay. Con muốn bạch một việc như sau. Gần đây trên mạng xã hội được đưa nhiều tin về Phật Thích Ca Mâu Ni tái hiện. Xin Thầy cho con và các Phật tử hay thật hư thế nào ạ? À? à, cái này thì Thầy cũng không, Thầy thấy trên mạng cũng không có đưa đâu. Không biết Phật tử đấy có ai thấy cái thông tin này không? Đương nhiên Thầy nói là không có Phật Thích Ca tái hiện bây giờ thời nay nghe không? À, chúng ta nhớ là chúng ta phải đợi đức phật di lặc ra đời mà bao nhiêu triệu bao nhiêu tỷ năm nữa cơ chứ không phải là là bây giờ đâu cho nên những ai mà nói bây giờ có đức phật nào xuất hiện đều là không đúng đều là mê mị và lừa người phật này xuất hiện phật kia xuất hiện à, đều là không đúng hết nhé cho nên chúng ta tuyệt đối không đi theo những cái tổ chức mà họ nói cái điều này à, nhất là thầy nói như pháp luân công đấy nói là ông lý hồng chí là cao hơn cả phật thích ca cho nên thầy nói các phật tử tất cả phật tử chùa chúng ta hôm nay đây bốn năm nghìn phật tử thầy đề nghị các phật tử dứt khoát và kiên quyết đối với con cháu mình là tuyệt đối nghiêm cấm cái việc đi học và tìm hiểu pháp luân công rất nguy hiểm làm hỏng con em chúng ta rồi mắc vào những tà kiến sau này rất khổ nhé dứt khoát luôn Đấy. ông lý hồng chí ông tự xưng ông là cao cấp hơn cả phật ông là ở gọi là cái, cái, cái tầng cao hơn nhiều cao tầng hơn nhiều cao hơn phật thích ca nguy hiểm không đó, cho nên chúng ta thấy những cái tôn giáo đấy mà bây giờ rất nhiều thanh niên sinh viên nó đi theo kể cả trí thức cũng đi theo à, cái đó là một cái, cái nguy hiểm đấy đó. Cho nên cái, những cái luận điệu nào, những cái tổ chức nào mà họ nói bây giờ có Phật này xuất hiện, Phật kia xuất hiện thì chúng ta phải tránh ngay, biết ngay đây là lừa đảo, nhé. đây là, là gian dối, là lừa đảo, không có, không có chuyện đấy. Rồi, nay chắc chúng ta dừng ở đây đây. Còn tập câu hỏi này Thầy lại xin nợ đến lần sau nhé. <laughs> Trả lời không hết được. A Di Phật. Rồi, thầy chúc đại chúng luôn tinh tấn. À, kính thưa đại chúng, hôm nay thì có thêm hai đạo tràng em nữa xin được ra mắt. À, đó là đạo tràng, à, một đạo tràng của tỉnh Thái Nguyên và một đạo tràng ở tỉnh Lạng Sơn. Xin mời đại diện cho hai đạo tràng. Thôi mỗi đạo tràng ba người đại diện lên đây để Thầy ờ, trao quyết định thành lập đạo tràng nhé. Và đại chúng ờ, hoan hỉ để đón nhận thêm hai em út nữa. nha Con số đạo tràng chùa chúng ta bây giờ cũng phải lên tám, à, tám mấy rồi, tám tư, tám năm rồi. Gì đấy?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 và thương tưởng đến hàng hậu học mà chúng con được nghe những lời pháp nhũ của thờ Phật qua sự giáo dưỡng của Thầy, giúp chúng con chuyển hóa được những khổ đau, đạt được an vui hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng con đều là những kẻ cơ sơ mới vào đạo nên việc tinh tấn trong quá trình tu học còn yếu kém. Người xưa nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Chúng con là những người có cùng một chí hướng, mong mỏi được cùng nhau tu tập, nương tựa vào chư Tăng Chùa Ba Vàng dưới sự giáo dưỡng của Thầy. Nay chúng con kính thỉnh trên Thầy từ bi hứa khả cho chúng con được thành lập đạo tràng. Chúng con hứa nguyện xây dựng một đạo tràng lành mạnh, sách tấn nhau trong quá trình tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. À, theo lời đề nghị của đại diện à, cho đạo tràng thì à, các thầy rất hoan hỉ khi các phật tử biết được cái à, tổ chức đạo tràng để chúng ta cùng nhau kết hợp với nhau thầy gọi là làm một cái bè để cùng tu học thì nó giúp cho chúng ta ờ, vững tiến hơn. Nếu mà Phật tử độc thân một mình tu tập thì nhiều khi là vướng mắc không biết hỏi ai, rồi không có ai sách tấn mình, nó lui sụt luôn nhé. Vâng, dạ, Cho nên vâng. cái việc mà thành lập các đạo tràng là cái điều rất là tốt, rất là quý. Nhưng sau khi thành lập xong á, thì ờ, hình thành cái cơ cấu của đạo tràng này dạ. và phải có chương trình tu học của đạo tràng. Dạ, vâng. Thế và Thầy sẽ mời các vị uh, trưởng các đạo tràng mà có kinh nghiệm đến để sách tấn để chia sẻ kinh nghiệm dạ, vâng. lãnh đạo đạo tràng nhé dạ, vâng. và đây trách nhiệm rất quan trọng của người trưởng đạo tràng là phải dẫn anh chị em đi đúng chánh pháp à. không được đi sai nhé dạ. dưới sự hướng dẫn của thầy mà đi sai là không có tốt mà ảnh hưởng đến cả chùa luôn dạ, nhé vâng, vâng. Dạ, bây giờ thì thầy mời à, anh em đại diện cho hai đạo tràng cả của thái nguyên và của à, lạng sơn cùng đứng lên đây để thầy trao cái quyết định thành lập đạo tràng nha. Thầy mời à, các Phật tử đại diện của Lạng Sơn. Lạng Sơn đâu? Ừ. Ừ. Đây, đứng ở đây. Anh, à, chú tên gì? À, chú Nghĩa, nha. Yeah. Ờ, trước mắt thì chú Nghĩa là phụ trách đạo tràng của Lạng Sơn, nhé, thành phố Lạng Sơn. Đây là quyết định thành lập đạo tràng Thầy trao chú nha. Ừ, chú nhận. Đạo tràng Lạng Sơn Thầy đặt tên là Đạo tràng Minh Niệm nhé. Minh Niệm. Minh Niệm tức là niệm tức là chính niệm, minh là sáng suốt nhé, niệm sáng suốt, nhớ nghĩ một cái trong sáng nhé, tính tu. Rồi. Tiếp theo, đại diện cho các Phật tử của uh, thành phố Thái Nguyên, uh, cô Hoa, Thầy đặt tên cho đạo tràng là đạo tràng Minh Nguyên, nha. tỉnh Thái Nguyên cho đặt tên đạo tràng Minh Nguyên. Rồi, à, rất hoan hỉ đây hôm nay là à, cả nhà chúng ta có thêm hai em, hai em nữa, nghe không? <laughs> à, nhỏ. Ờ, ờ, chúng ta đi thái nguyên cũng có anh em đi lạng sơn cũng có anh em ờ, rất là hoan hỉ đấy à, con chú về chỗ đi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 Kính bạch trên Thầy, hôm nay hàng đệ tử chúng con nương ân đức trên Thầy cùng chư tôn Đức Tăng mà được về chùa tu tập bát quan trai giới, thực tập một ngày một đêm, thu thúc ba nghiệp thân khẩu ý trong giới luật của Đức Phật. Chúng con lại được trên Thầy từ bi vì chúng con đăng pháp tòa giảng dạy giá pháp của Đức Thế Tôn qua những câu hỏi đáp trong bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Qua bài Pháp Nhũ trên thầy truyền trao cho đệ tử chúng con, chúng con được hiểu thêm sự tối quan trọng của gìn giữ giới luật và trí tuệ về giới trong việc tu hành. Tầm cầu giải thoát hiểu được ý nghĩa đó, chúng con xin cố gắng học, tư duy lại lời giáo dưỡng trên thầy để cho chúng con thẩm thấu lợi ích, cùng hiểu hơn về giới và thực tập gìn giữ tinh nghiêm các giới điều mà chúng con đã lĩnh Chúng con tự thấy trong sự tu tập còn nhiều kém cỏi, vô minh che nấp tâm trí còn rất nhiều. Chúng con ngưỡng mong trên Thầy từ bi nân mẫn dìu dắt đệ tử chúng con trên bước đường tu hành đầy rẫy trong gai này để chúng con sớm được thành tựu đạo quả giải thoát khỏi sự khổ đau trói buộc của lục đạo luân hồi. Giờ này thời Pháp đã hoàn mãn, toàn thể đệ tử chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân trên thầy tám bái lam mô phật bổn sư thích ca mâu ni Thế mời toàn thể đại chúng tăng ni cùng đứng dậy làm lễ hồi hướng buổi sau ấy, ban tổ chức thầy đề nghị cái dãy giữa này, này các con cho hai bên ngồi thêm vào một hàng nữa vẫn được nhé không để rộng này nó lãng phí diện tích nhé cho ngoài kia rất chặt và từ bên ngoài kia không có chỗ thành đại chúng chắp tay hồi hướng nguyện à, đem công à, đức à, này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành